Hello, xin chào anh chị em và các bạn uh, có mặt uh, cái buổi sáng hôm nay. Thì hôm nay là ngày nghỉ lễ thì uh, Dũng làm một cái uh, video để giao lưu với uh, các bạn uh, về thị trường chứng khoán sau ngày nghỉ lễ nó sẽ diễn ra như thế nào. Uh, chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư chứng khoán là một trong lĩnh vực thực sự là hấp dẫn dành cho rất nhiều các nhà đầu tư Ờ, tuy nhiên thì việc để chúng ta hiểu rõ rằng là cái biến động cũng như là xu hướng vận động của cổ phiếu trong thời gian tới cũng như là đặc biệt là sau lễ nó diễn ra như nào thì ờ, Dũng làm video này để cũng giao lưu với ờ, rất nhiều anh chị em hôm nay chúng ta ngày ngày lễ thì nếu anh chị em đang có mặt đang nghỉ ngơi thì có thể dành thời gian để chúng ta có thể giao lưu trong cái buổi sáng ngày hôm nay ạ à, cái câu hỏi mà các bạn có thể hỏi bất cứ cổ phiếu nào bất cứ cái chiến lược đầu tư nào các bạn hỏi đây nhưng uh, trước khi các bạn uh, hỏi thì uh, uh, Dũng có chia sẻ với các bạn như sau ạ đó là gì ạ uh, đây cái chiến lược uh, trong quá trình đầu tư đây là chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng nên chính vì vậy thì uh, Dũng sẽ chia sẻ với những kiến thức theo đà tăng trưởng để giúp chúng ta định hình uh, hơn về cái cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu ra sao nắm giữ cổ phiếu như thế nào thì trước khi có những câu hỏi đầu tiên của quý vị các bạn thì hôm qua Dũng thì nhận được một câu hỏi của một cái bạn bạn này thì ờ, bạn đang đầu tư một thời gian bạn theo video của Dũng một thời gian khá dài nhưng sau đó thì thấy bạn hỏi có ba cổ phiếu ba cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem là ba cổ phiếu bạn học bạn ứng dụng như nào có đúng hay không thì chúng ta có thể xem ở đây ạ đầu tiên bạn có hỏi là cổ phiếu Davaco bạn mua cổ phiếu Davaco bạn nghĩ rằng là cổ phiếu này là có cái nguồn lực tốt trong thời gian tới thế thì nếu mà ai đó mà mua cái cổ phiếu Davico nhìn kênh xu hướng thì nó vẫn đang đi lên nhưng thực ra thấy rằng là chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó đang gì ạ à? nó nó biến động rất là lớn tức là cổ phiếu cổ phiếu này đang giao động rất là lớn và những cái đợt giao động mà chúng ta thấy gọi là giảm giá như này khối lượng lớn như này thì chứng tỏ là cái cổ phiếu này đang bị bán ra thị trường tức là chúng ta gọi là bị phân phối bị bán ra thị trường à, ờ, thì bị phân phối bán ra thị trường thì điều gì diễn ra đúng không nếu bị phân phối này bị bán ra thị trường thì điều gì diễn ra đấy là cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy thế thì khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là nó đã bị gì à, đang có xu hướng bị gãy dù là gì à, gãy với khối lượng rất là lớn ở đây những cái lần mà vượt qua những cái đỉnh lần một này chúng ta cứ tạm thời là lần một đấy ạ lần hai lần ba lần bốn mà không vượt qua thì điều gì diễn ra nếu mà một nhà đầu tư hoặc là nhà phân tích kỹ thuật thông thường thông thường tức là chúng ta không cần biết gì cả thì biết ngay là cổ phiếu này cái khả năng để lên nữa trong thời gian tới là cực kỳ thấp đấy thậm chí là cái xu hướng của nó đang bị bán ra tức là uh, dòng tiền đang được rút ra cổ phiếu này nên nếu chúng ta gọi là đầu tư thì rõ ràng là uh, tuần sau nếu bạn mà mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì có lẽ chúng ta cũng hiểu đơn giản là nắm giữ thì càng nắm giữ lâu dài chúng ta mỗi một lần chúng ta thấy là xẻo thịt rất là nhanh đấy là đầu đầu tiên chúng ta thấy thấy rằng là nó nó thực sự là, là gì ạ rủi ro với chính chúng ta thế nên ạ cái thứ hai chúng ta thấy là đây không phải là cái chu kỳ cao của giá lợn hơi đúng không nên chính vì vậy Dabaco thì Tết thì lúc mà cái nhu cầu người ta lớn mà thời điểm này thì không phải là cái nhu cầu cao của lợn hơi nên rõ ràng là chúng ta có mua là chúng ta sẽ rủi ro và thời điểm này thì thực sự là rủi ro với cổ phiếu này ok thế thì ở đây chúng ta có một cái điều uh, mà chúng ta sẽ thấy là nếu anh chị em theo dõi thì trong kênh này chúng ta thấy là toàn phân tích mà bị bán thế bây giờ chúng ta thử lôi lại toàn bộ các cổ phiếu xem là <clears throat> nếu chúng ta mua nhá anh chị em thử nghĩ rằng nếu chúng ta mua thời điểm này nó có ngon không ạ rồi cổ phiếu thứ hai là KHB đúng không Đấy, hôm qua bạn có hỏi KHB thực ra là cổ cổ phiếu KHB chúng ta có hiểu đơn giản là đây này khi mà nó tăng lên rất là nhanh chẳng hạn chẳng hạn đây nhưng sau đó lại rơi xuống chúng ta bị lỗ rất là nặng rơi xuống chúng ta lỗ bị nặng thế thì thực tế là nếu chúng ta mua ở bắt đáy ở đây mua bắt đáy ở đây thì nó cũng không khác gì gì ạ chúng ta đang mua ở bắt đáy nên thực ra từ những nền mà để mua như thế này nó rất rủi ro chẳng hạn chúng ta mua ở đây chẳng hạn thế một cái nền như này thì thực ra là có những phiên nó bị giảm thậm chí bị lỗ thế thì ở đây câu chuyện ở đây là cái cổ phiếu này nó đang gì ạ nếu mà chúng ta nhìn vào cái cái thời gian tích lũy như này ai cũng nhìn rất là đẹp đúng không nhưng rõ ràng nếu mà chúng ta gọi là phân tích thông thường thì khối lượng ở đây nó vẫn là lớn à, khối lượng ở đây nó vẫn còn lớn tức là cái lượng cung treo lơ lửng nhà đầu tư đang có vùng này là họ đang muốn bán ra đúng không đang muốn bán ra đấy đang muốn bán ra thế thì khi họ đang muốn bán ra thì rõ ràng là gì ạ cái việc mà cổ phiếu gặp cái đỉnh này thì họ phải bán ra dù là khối lượng kéo lên rất là lớn đấy chỗ này khối lượng lớn đang bán ra cái thứ hai là những nhà đầu tư ở đây họ đang muốn chút lời họ mua ở đây họ muốn chút lời họ mua ở đây muốn chút lời nên hai cái nguồn cung này họ đều bán ra nên cái lượng cung nó đang rất là lớn nên là chúng ta này nguồn cung nó đang rất lớn nên các bạn thấy rằng là để bán ra thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ sẽ thấy rằng là nó sẽ rủi ro rất là cao trong đầu tư của chúng ta nên để đầu tư thì chúng ta hãy là lưu ý chứ anh chị em lưu ý cho Dũng là không phải là nó tốt nghe tốt là tốt mà chúng ta cần phải gì ạ đợi cái thời gian nha đợi cái thời gian đợi thời gian để chúng ta mua chứ không phải là đợi thời gian để chúng ta gì ạ uh, mua theo kiểu như là đầu tư dài hạn tại vì nếu mà đầu tư dài hạn thì với cổ phiếu này tuy rằng nó đang ở góc độ tốt nha đang ở góc độ tốt nhưng hiện tại nha hiện tại là nó vẫn chưa đáp ứng yêu cầu có thể là nó sẽ gì ạ cần thời gian một số trường hợp các bạn biết rằng là cổ phiếu này theo cái quan điểm của Dũng thì có nhiều trường hợp nó hình thành nếu các bạn đã học về DVD rồi các bạn thấy là nó hình thành cái gì ạ hình thành về cái gì ạ à chỗ ta đấy hình thành về cái gì ạ có bạn để comment đấy ạ nếu các bạn học rồi á thì các bạn thấy rằng cái cổ phiếu này nó có xuống hình thành là đúng rồi nó hình thành là cái biên độ thu hẹp VCP tức là để nó hình thành biên độ thu hẹp thì nó lên được ngay chưa nó sẽ cần thu gom nó cần tích lũy nó cần thời gian nữa nên bạn có mua thì bạn cũng thể đi bị thua lỗ đấy đấy Ờ, một vài bạn có muốn tìm hiểu về cái chương trình đào tạo của Dũng những khóa học á thì đây là một cái đường link nha đường link các bạn có thể vào tham khảo đấy thì nó có những cái chương trình à, khóa học thì các bạn có thể tham khảo là học chấm quang dũng đi thì trong cái chương trình thì các bạn học thì nó có video video để các bạn xem trước các nội dung sau đó thì chúng ta sẽ học về gì ạ học về về về trực chiến tức là học về thực hành thế thì uh, cái khóa học vô địch nó diễn ra vào đáng nhẽ là diễn ra vào tối nay nhưng Dũng sẽ tối hôm nay để cho chúng ta đang uh, xuống sẽ giao lưu thôi tại vì hôm nay là ngày dỗ tổ nên có lẽ là chúng ta cũng uh, nhiều bạn sẽ bận thì chúng ta sẽ chuyển sang vào ngày 14 14 tháng 4 nếu anh bạn nào quan tâm thì ngày 14 tháng 4 thì chúng ta sẽ gì ạ? bắt đầu chương trình thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái cái buổi uh, nếu bình thường chúng ta sẽ học này là chúng ta biết ngay là nó hình thành này hình thành này là cái biên độ thu hẹp tức là cái cổ phiếu này sẽ nó kéo lên lại điều chỉnh và nó lại tiếp tục kéo lên nên thời gian của cái cổ phiếu này nó sẽ cần rất nhiều thời gian và cái cổ phiếu này nếu có bạn có thể tham khảo một cái cổ phiếu tương tự như này nó cũng đang hình thành cái biên độ thu hẹp đó là gì ạ cổ phiếu gì ạ PVC à, PL, PLC đây cổ phiếu này nó cũng sẽ hình thành như vậy tại vì lượng cung cho lơ lửng đây nó rất là lớn và những người người ta bắt đáy lại lớn nên rõ ràng nó sẽ hình thành một cái diện biên độ thu hẹp tức là biên độ thu hẹp thì <clears throat> có một số các bạn chưa biết nhưng đây chúng ta có thể hiểu đơn giản như này đây là biên độ thu hẹp đây các bạn có thể search ở trên mạng các bạn cũng đã thấy rằng là thế nào là mẫu hình biên độ thu hẹp đây cho các bạn thấy một cái mẫu hình uh, như này để các bạn sẽ thấy rằng là đây gọi là biên độ thu hẹp đây các bạn có nhìn thấy không ạ đây gọi là mẫu hình biên độ thu hẹp tức là cái mẫu hình này nó là cái mẫu hình nó có thể rằng là nó kéo nó kéo lên nó rũ xuống đấy rũ xuống thì tùy thuộc vào cái đoạn này là nó đã kéo lên bao nhiêu phần trăm từ đỉnh này là khoảng 52 nó xuống khoảng độ ở đây chúng ta xuống cũng khá là thấp là 40 đúng không 52 về 40 tức là nó đã giảm cũng khá là sâu tức là 20 điểm đúng không 20 điểm thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây là một cái biên độ giảm khá là mạnh thì nếu bình thường nếu mà từ cái vùng này nó giảm xuống thì nó sẽ giảm xuống khoảng 10 điểm đỉnh là ấy, nó sẽ biên độ thứ hai khoảng 10 điểm giảm xuống khoảng đâu đây đó sau đó nó còn giảm nhiều nhiều cái gì ạ nhiều cái video khác nữa nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là uh, một cái cổ phiếu mà nó đang biến động lớn như này mà chúng ta đầu tư là chúng ta sẽ gì ạ ba ba phần trăm thì nhịp sau nó giảm khoảng độ 15 phần trăm nữa nhịp sau nữa nó còn giảm bao nhiêu nữa còn 7 phần trăm nữa nhịp sau nữa nó giảm còn khoảng 5 phần trăm nữa nó mới lên được nên chúng ta có mua thì chúng ta cũng mất rất nhiều chi phí cơ hội thời gian bởi vì mua mãi nó không lên đấy thì thường như ngày nghỉ lễ này thì uh, các uh, du lịch nó cũng khá là đông thì Dũng là là là công việc là nó liên quan đến là tự do tức là mình uh, là đầu tư chứng khoán thì nếu ai mà muốn gọi là chúng ta gọi là tự do tức là chúng ta có thời gian Ờ, muốn ngồi đâu cũng được đầu tư chứng khoán là chúng ta ngồi đâu cũng được đấy ngồi đâu cũng được có thể uh, trong những ngày bình thường chúng ta có thể là đến Nha Trang đến ờ, Phú Quốc đến tất cả các nơi nào đó mà chúng ta thích chúng ta ngồi vẫn giao dịch bình thường nên những ngày nghỉ này thì Dũng ờ, thấy nó cũng các nơi nó cũng khá là đông nên Dũng ở nhà ở nhà à, có thể qua những quán cà phê hoặc là ở nhà à, cùng chia sẻ với anh chị em nó cũng rất là bình thường thôi ạ thì chúng ta cũng thế thôi nếu bình thường là chúng ta thấy là thời gian chúng ta làm việc thì gần như là chúng ta mất 8 tiếng một ngày ờ, ít nhất là 8 tiếng như phải hơn tại vì di chuyển nữa nó phải đến 9 tiếng 10 tiếng một ngày tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ cái thời gian cho gia đình cho bản thân đặc đặc biệt là tự do tài chính là rõ ràng là chúng ta sẽ ờ, thu nhập sẽ kém hơn so với gì ạ việc mà nếu chúng ta dành thời gian để tập trung vào thị trường chứng khoán nhưng tuy nhiên thì gì ạ à, cái cái việc mà à, mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta cũng phải đều chấp nhận thôi nhưng căn căn bản là ai muốn trở thành những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì bắt buộc chúng ta cần phải có hệ thống tư duy đúng chứ không phải là bây giờ chúng ta đi làm mỗi một tháng lương chúng ta được có 20 triệu như đùng cái thị trường nó cuốn phát là hết hết tất thế thì câu chuyện ở đây các bạn sẽ thấy là hai cổ phiếu bạn vừa nắm giữ đó là gì ạ nó đều cho chúng ta thấy là khả năng thất bại là cao thì khả năng thất bại không biết là bạn bạn có đầu tư 200 triệu nhưng cái khả năng bị lỗ 10 phần trăm nữa là khá cao một cổ phiếu thứ ba nữa là cổ phiếu gì ạ davaco à, cổ phiếu à, đạm à, đây là cổ phiếu là đạm cà mau hay đạm phú mỹ gì đó cũng không nhớ chính xác lắm cổ phiếu này đang là đỉnh nhá cổ phiếu này đang là đỉnh dù là giá phân đạm có tốt đến mấy thì nó đang là đỉnh thế thì chúng ta đang phân phân biệt hai dạng cổ phiếu cổ phiếu KHB là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là KHB đây chúng ta gọi là KHB thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu KHB nó có những cái chân chất xúc tác như này ở ờ, hiện tại thì cái điều đầu tiên thì chúng ta thấy là nó có cái vị trí địa lý tức là nó đang ở gì ạ à, trong cái ờ, khu cái Bình Dương á, tức là cái cái cái vùng mà uh, sân bay Long Thành chuẩn bị khai thác à chuẩn bị uh, uh, chúng ta gọi xây dựng thì nó sẽ gì ạ sử dụng rất nhiều đá cái thứ hai trong cái cái um, Hồ Chí Minh cái vùng mà Bình Dương uh, dùng uh, Đồng Nai là cái vùng mà chúng ta thấy là các đường cao tốc cũng đã được mở mới và phát triển rất là mạnh nên chính vậy cái nhu cầu đá như là nhu cầu đá nhu cầu về về đá là rất là lớn trong thời gian tới mà KSB là gì ạ là những cái vùng à, là cái mỏ uh, à, xả, mỏ đá nó có những mỏ đá rất là lớn ở trong những vùng uh, Đồng Nai thế chính vì vậy thì cái việc mà là mỏ đá lớn này và nhu cầu lớn ở trong đó thì đây là một cái cổ phiếu được hưởng lợi trong thời gian tới nhưng tuy nhiên thì hưởng lợi thì nó cũng cần phải thời gian tích lũy chứ không phải là chúng ta cứ thấy nó tốt chúng ta mua vào mà mua vào là chúng ta sẽ gì ạ bị ờ, thị trường nó quật cho một vài lần nữa là chúng ta sẽ bị thua và thua thì dẫn đến là chúng ta sẽ không dám quay trở lại nữa cổ phiếu này nếu mà sau này nếu giả sử như là rũ uh, một vài lần nữa mà nó vượt qua cái vùng 52 54 thì cổ phiếu này nó có thể lên đến gì ạ 100 hoặc thậm chí là hơn 100 nên các bạn lưu ý là cổ phiếu này nó là tiềm năng rất lớn trong thời gian tới nhưng đây thời điểm này nó không phải giao dịch đấy chúng ta cần phải lưu ý là tại vì chúng ta phải biết rằng là khi nào chúng ta giao dịch còn trong trường hợp mà gì ạ đây chúng ta là dòng tiền rất lớn tham gia vào nhưng rõ ràng là đã có lượng cung cho lửng bán ra nên chúng ta hãy đợi cho hiện tại đợi tiếp tục ạ đấy nha bạn lưu ý nhá tại vì không phải là Dũng nói xong rồi các bạn mua vào hay là những cái cổ phiếu chúng ta đấy là những cổ phiếu đạm phàm Cà Mau đạm Phú Mỹ như này thì chúng ta hiểu đơn giản là rõ ràng là cái số lượng cổ cái khối lượng phân phối nó đang rất là lớn tức là cái khối lượng mà khi nó bán ra mà đã có một dòng tiền lớn bán ra như này liên tục bán ra như này thì cổ phiếu này trong ngắn hạn là có rất khó để tăng nha trong ngắn hạn rất khó để tăng nên nếu mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu này thì hãy gì ạ hãy thoát ra giá tại vì để nói là trong ngắn hạn nó rất khó tăng lý do trong ngắn hạn tàn nó khó tăng bởi vì các bạn hiểu đơn giản này cái cổ phiếu mà đạm á, nó đến nó tăng trưởng là do giá tăng giá tăng chứ không phải nó tăng trưởng do đến từ là ờ, mở rộng sản xuất hay là do đến từ gì ạ có cái công nghệ mới nhà máy mới mà do là hiện tại là cái uh, nga đang được cấm vận tức là nga hiện tại là các nước liên minh châu âu và chúng ta gọi phương tây ấy, họ không chấp nhận những cái họ họ đưa ra những cái đợt uh, chúng ta gọi là trừng phạt rất lớn với nga nên chính vì vậy thì nga là nước xuất khẩu uh, về khí đốt này xuất khẩu về phân bón rất là lớn nên nó làm cho giá của cái cái cái uh, phân bón này nó tăng cao và khi mà giá bón tăng cao thì rõ ràng là hàng tồn kho này cũng như là à, nó làm cho doanh nghiệp được hưởng lợi nhưng cái hưởng lợi này nó mang tính chất là ngắn hạn thôi nên thực tế nó đã phản ánh cổ phiếu nó phản ánh rồi nên các bạn thấy rằng là nó hưởng lợi nó phản ánh rồi nên các bạn có mua có, có đu đỉnh thì chúng ta cũng thấy là mất rất nhiều cái chi phí cơ hội tức là có thể chúng ta bị thua lỗ ở đây nên ở đây chúng ta thấy là đã có một dòng tiền lớn bán ra rất là nhiều ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ gặp rủi ro ok các bạn đã hiểu rõ chưa hello nếu anh chị em hiểu rõ comment à, ủng hộ và chúng ta hãy nhớ hãy like cho Dũng like đúng không ạ hãy like để chúng ta tiếp tục gì ạ à, tiếp tục chia sẻ nào chúng ta sẽ đợi một chút ạ anh chị em like đi ạ hãy comment những cái câu hỏi của anh chị em ở phần dưới ạ hãy comment hãy comment phần dưới tại vì chúng ta cần phải xem thế thì có một cái chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi từ hôm nay Dũng sẽ phân tích cho gì ạ hai cái cổ phiếu nhóm ngành trước sau đó chúng ta sẽ quay trở lại những câu hỏi của bạn tại vì ở đây chúng ta thấy là có một cái sự nhạy cảm <clears throat> rất là lớn trong cái việc mà đầu tư thế thì ở đây các bạn nào đã đang nắm giữ cái cổ phiếu ngành à, ngành ngành thép thì có thể comment số 5 được không ạ à, các bạn nếu đang đang nắm giữ cổ phiếu ngành thép Dũng sẽ ờ, có thể comment số 5 Dũng phân tích cho chúng ta cổ phiếu ngành thép để chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta cứ mua thép chúng ta cứ kỳ vọng mà chúng ta không biết rằng cổ phiếu nó đang ở đâu nên ờ, việc mà chúng ta mua mà chúng ta thấy rằng là Ờ, mà nó nó lại đang không được tích cực hay là tích cực thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phân tích ạ ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cổ phiếu ngành thép thế thì trong cái phân tích thì chúng ta phân tích cái cái ba dạng khác nhau để chúng ta phân tích cho nó đơn giản một là chúng ta phân tích về xu hướng được không ạ chúng ta phân tích về xu hướng thứ hai là chúng ta phân tích về các yếu tố chất xúc tác tác động lên cổ phiếu ngành thép thứ ba là chúng ta xem là cổ phiếu nó đang ở mẫu hình nào như thế các bạn sẽ hiểu hơn tại vì bây giờ phân tích theo kiểu chung chung chung chung nó đơn giản lắm các bạn đầu tư 5 năm đi thế là xong ờ, đầu tư 5 năm đi bởi vì giá thép nó còn tốt lắm mọi thứ tốt lắm như vậy thì có lẽ là chúng ta thấy là phần lớn Dũng tin chắc là số đông số đông rất đông luôn chúng ta không có lợi nhuận trong suốt thời gian vừa qua trong ngắn hạn ít nhất một hai tháng tại vì thực tế là gì ạ thực tế là gì ạ chúng ta bị thị trường nó gì ạ xẻ thịt thế thì trước khi mà chúng ta hiểu là thị trường nó xẻ thịt như nào và các công ty chứng khoán sẻ thịt chúng ta như nào thì các bạn có thể đọc cuốn sách à đọc cái cái cái trang này ở à, đây là một cái phần mà Dũng nghĩ là các bạn nên đọc tại vì thực tế các bạn bao giờ các bạn xem rồi các bạn mới biết rằng là từ ờ, các công ty chúng ta bị lỗ như nào chẳng hạn như là các bạn nhìn thấy là cái phí giao dịch này chết đinh á cái phí giao dịch chết đinh á, mỗi một lần chúng ta trả mỗi một năm chúng ta cần phải mất cái phí này giả sử như là chúng ta giao dịch một tháng một lần này với tỷ lệ margin một một thì mỗi một năm chúng ta mất khoảng độ khoảng gần 20 phần trăm tức cái tỷ lệ lợi nhuận chúng ta chúng ta sẽ phải mất nếu chúng ta không lãi được khoảng 20 phần trăm lợi nhuận là chúng ta bị lỗ chúng không đây là tỷ lệ margin như này Giờ chúng ta sẽ thấy là một cái công thức tính tỷ lệ margin đây một tờ báo họ viết đấy đấy là sự là phí giao dịch là không phải chấm 15 trong một tháng đấy nhưng thực tế là chúng ta giao dịch nhiều hơn thì nếu chúng ta đang giao dịch tỷ lệ là margin là bao nhiêu là một tỷ lên 2 tỷ thì chúng ta sẽ có là 3 triệu đồng Đấy, như thực tế là chúng ta sẽ mất nhiều hơn đa phần mọi người sẽ mất nhiều hơn là ờ, khoảng độ 3 phần trăm nhiều công ty chứng khoán sẽ lấy 3 phần trăm là chúng ta mất bao nhiêu ạ chúng ta mất khoảng nếu mà thêm mà 3 phần trăm tức là ấy thì chúng ta mất khoảng 6 triệu đồng và mức thuế phí ở đây chúng ta cũng sẽ mất sẽ là 8 triệu đồng cộng với margin theo tỷ lệ 11 là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ ờ, một năm chúng ta có thể ờ, mất cái phí giao dịch khoảng độ bao nhiêu 20 phần trăm trở lên Tuy nhiên thì nếu anh chị em đầu tư thì thường chúng ta sẽ đầu tư làm gì anh chị em đầu tư thì chúng ta đầu tư thường á, các chúng ta lướt sóng thì lướt sóng nhiều ít ạ hàng tháng thậm chí là T4 T5 chúng ta thấy lướt sóng rồi nhiều anh chị em cứ bố T4 chúng lại lướt sóng T5 lại lướt sóng thế là chúng ta thấy rằng là chúng ta một tháng cái phí giao dịch để để cho công ty chứng khoán nó rất là nhiều tức là chúng ta gọi là tặng công ty chứng khoán rất là nhiều anh chị em cứ xem là phí giao dịch cái thứ hai là chúng ta mua zin không phải là mua zin một một mà mua zin theo tỷ lệ ba bốn tức là tỷ lệ tỷ lệ gì ba ba mươi tức là bảy ba mươi bảy mươi các cơ ủy ban chứng khoán thì cho phép là một một nhưng thực tế công ty phần lớn các công ty nhiều công ty ở chúng ta có thể theo tỷ lệ 37 bao đã bao những bạn đã đã đã sử dụng margin tỷ lệ 37 comment số số ba cái tức là chúng ta sử dụng margin tỷ lệ 37 chúng ta có 100 triệu chúng ta có thể vay được hơn 200 triệu đấy nên rõ ràng là chúng ta thấy là ờ, cái phí giao dịch tỷ lệ margin cao hơn phí giao dịch nên mỗi một năm nếu theo cái tỷ lệ như vậy thì bạn ít nhất phải lãi được bao nhiêu nếu 37 nhá 37 này với cái phí giao dịch thường xuyên thì ít nhất bạn lãi khoảng độ 50 phần trăm mới hòa vốn nha ít nhất là lãi 50 phần trăm hòa vốn khủng không ạ thì các bạn cứ tính nhá cứ mổ sẻ ra tính xem lãi ít nhất là 50 phần trăm mới hòa vốn nếu mà chúng ta sử dụng 37 với cái tỷ lệ à, giao dịch uh, à, T5 T tức một tuần gần như là ngày nào giao dịch chúng ta thấy là cái phí giao dịch nó rất là cao nên đầu tiên trong mọi đầu tiên là các bạn cần phải mang bút ra ghi vào ghi vào xem là thực sự là cái cái cái cái rõ nhìn thì có lợi nhuận nhưng thực tế là lỗ nếu mà trong trường hợp lại không có lợi nhuận nhé không có lợi nhuận mà lại lỗ nữa thì rõ ràng 50 phần trăm 4 50 phần trăm với cái phí giao dịch cộng với cái khoản lỗ khoảng hai ba phần trăm là chúng ta mất gần hết tài sản bao nhiêu chúng ta đã hiểu điều này comment số 10 ấy tức là nếu phí giao dịch đặc biệt là tỷ lệ margin cao trong lúc này ba bảy thứ hai là giao dịch thường xuyên mà lại bị lỗ khoảng 20% thì sau một năm là gần như là cháy tài khoản khủng không ạ nó hiểu điều này không ạ nó khủng không ạ tức là giao dịch margin thái quá đấy thứ hai là phí giao dịch thường xuyên lướt sóng lướt sóng cộng phí như vậy thì mỗi một năm như vậy là chúng ta gì ạ cháy tài khoản cũng không phải là ấy đâu ạ mang tính chất là gì ạ toàn bộ cái gì ạ tài sản chúng ta nó biến mất trong khoảng một năm đấy thường là chúng ta sẽ bị bị như vậy nên chúng ta gì ạ? trước khi uh, chúng ta cần phải học cái điều này chứ cũng không phải là chúng ta cứ giao dịch tại vì đợt này là cái đợt mà sau một thời gian một hai tháng là chúng ta thấy là tài sản chúng ta bay nhanh nhanh nhất ai đã từng thấy điều này uh, chúng ta hãy nhận ra tại vì đầu tư chúng ta cần phải nhận ra cái rủi ro chúng ta ai đã nhận ra trong cái thời điểm này này vì khi chúng ta giao dịch margin này khi chúng ta gì ạ bị thỉnh thoảng là cái tổng uh, lợi nhuận trên mấy cái thu lỗ thì lợi thu lỗ nó lớn hơn thì chúng ta bán hết đi nếu chúng ta bán hết đi thì chúng ta thấy là cái cái cái uh, tài sản chúng ta nó bay nhanh chóng bay cực kỳ tức nó giảm rất là nhanh đấy chúng ta cứ tưởng là bị ai đó ăn cắp cắp cắt tiền của mình nhưng thực tế không phải thì đầu tiên chúng ta sẽ nói trong đầu tiên trong cổ phiếu đó là cổ phiếu SHG đây các bạn nhìn nhá các bạn thử xem là cổ phiếu HG nào theo các bạn nào đấy các bạn sẽ nhìn đấy ạ đấy HG Thì bây giờ nhá chúng ta nhìn nhá chúng ta nhắm mắt vào này cái xu hướng này xu hướng nhá giá cổ phiếu đã đang nằm dưới 200 giá cổ phiếu đang nằm dưới 150 giá cổ phiếu này đang nằm dưới 50 ngày thế vậy xu hướng trung hạn dài hạn cổ phiếu này đang là xu hướng tăng hay giảm anh em comment cái tức là bây giờ xu hướng dài hạn cổ phiếu này đang tăng hay giảm à, chúng ta sẽ xem lại nếu mà trung hạn dài hạn trung hạn đang giảm ngắn hạn cổ phiếu lại đang giảm đấy à? trung hạn ngắn hạn dài hạn đều là đang giảm trong một chu kỳ đi xuống đây trong một chu kỳ đi xuống này thì đây là những sóng hồi sóng hồi nhưng khi nó hồi thì áp lực phía trên này bán ra rất là lớn nên nó tạo ra khối lượng rất lớn này vậy khối lượng lớn ở đây nó là một cái rào cản rất lớn đối với cổ phiếu này rào cản rất lớn cổ phiếu này nhưng bây giờ cổ phiếu này bị gãy SMA 50 với khối lượng lớn tức là ngắn hạn nhé ngắn hạn nó bị gãy với khối lượng lớn trên cái biểu đồ ngày hoặc là biểu đồ tuần biểu đồ tuần thì ở đây nó cũng không quá lớn nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là nó đang bị phá vỡ cái xu hướng ngắn hạn trung hạn phá vỡ rồi ngắn hạn phá vỡ rồi khối lượng đỉnh cao rất lớn nên cổ phiếu này theo các bạn có nên giữ hay không giữa chứ nói là mua có nên giữ cổ phiếu này hay không nào chúng ta tự với chúng ta ngồi nhau chúng ta tự học à, cùng làm việc với nhau như thế nó mới vui còn bây giờ Dũng tự nói tự bảo phân tích thì chúng ta sẽ không hiểu được nên chúng ta thấy là dạng cổ phiếu này chúng ta nên nắm giữ hay là nên mua vào hay là nên thoát ra đấy thì công chúng ta thấy là đấy thì chúng ta sẽ tự có thể đưa ra được cái cái gì ạ thế thì nếu ai đang nắm giữ cổ phiếu này rõ ràng lên thì rõ ràng là gì ạ phía trên này nó cản rất là lớn thứ hai là sung chung hạn giảm ngắn hạn giảm dài hạn giảm thế thì bây giờ cái mỗi cái là bây giờ bảo là ừ, à, giá thép thì ờ, nó đang tăng giá nhưng rõ ràng là giá thép tăng giá nhưng mọi thứ nó đang phản ánh ở đây nha. mọi thứ đang phản ánh ở đây Tôi không biết rằng là giá thép nó tăng giá nó làm lợi cho công ty như nào nhưng mọi thứ nó đang phản ánh đây là nhà đầu tư tổ chức đang bán ra thế thôi cổ phiếu thứ hai xem nào NKG đấy NKG thế bây chúng ta nhìn vào NKG cổ phiếu này nó mạnh hơn thị trường thế thì bây giờ cổ phiếu này nó cũng kéo lên ở đỉnh đấy đúng không kéo lên nhưng rõ ràng là chúng ta đây là cái đỉnh lớn của nó khối lượng ở đây cũng rất là lớn và chúng ta cũng thấy bắt đầu nó cũng tạo ra cái đỉnh thứ nhất này ở trong cái đợt hồi này đỉnh thứ hai khối lượng lớn đấy nhỏ ạ đỉnh thứ hai khối lượng đó đỉnh thứ hai khối lượng rất là lớn thế thì khối lượng lớn thứ hai này không vượt qua thì rõ ràng là nó đang gì ạ gì ạ nó đang rất là không tích cực không tích cực bởi vì nó lớn như này không vượt qua và bây giờ nó vượt nó gãy cái gì ạ nó gãy cái đường S mà 50 à, ngày khối lượng lớn 20 này, 20 ngày khối lượng lớn thì chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn khoảng 20 ngày đây nó đang gì ạ bị phá vỡ để nó vượt qua đỉnh nữa thì rõ ràng dao động lớn như này này dao động lớn đấy chúng ta gọi là dao động lớn như này thì thực ra cổ phiếu này sẽ không lên được đấy, trong ngắn hạn là cổ phiếu này sẽ không lên được còn trung hạn và dài hạn thì chưa chưa rõ ràng lắm nhưng rõ ràng là để chúng ta thấy là nó có lên được trong ngắn hạn thì gần như là cổ phiếu này đang cho chúng ta thấy là rất khó để lên ngắn hạn bởi vì phía trên này nó là một cái đợt bán tháp gọi là phân phối mạnh và chúng ta cũng thể quay trở lại HPG HPG thì có một lượng khối lượng lớn lên chúng ta cũng nghĩ là đây cổ phiếu này có thể tạo ra sóng hồi nhưng khi mà kéo lên này thì đã có một cái tổ chức họ bán ra anh chị em để ý đấy cái một cái tổ chức họ bán ra cổ phiếu này thế bây giờ chúng ta đang nhìn về một là chúng ta thấy là xu hướng trung hạn và dài hạn cổ phiếu này làm sao nhìn này chúng ta nhìn này giá thì hiện tại đang nằm ở dưới đường trung hạn và dài hạn giá đây này chúng ta nhìn đơn giản này và hiện tại nó đang nằm ở gì ạ ngang với cái đường ngắn hạn 50 ngày vậy trung hạn và dài hạn nó đang ở đây và ngắn hạn 50 ngày đang ở đây thì nếu trong trường hợp bị gãy chưa nói về phân tích mẫu hình ạ chúng ta đang chỉ nói về nhìn xu hướng đấy bị gãy cái là có thể xu hướng ngắn hạn sẽ bị phá vỡ nhưng quan trọng là nếu bây giờ chúng ta quan sát ở đây thì cái quá trình gãy này khối lượng rất là lớn thì quá trình hồi này gãy này khối lượng lớn nhưng hồi không có khối lượng đúng không hồi không khối lượng thì điều gì diễn ra với cổ phiếu này tức là những cái đợt giảm như này và nếu các bạn nào mà đã học về trong HVSA thì chúng ta toàn bộ đoạn này chúng ta gọi là gì ạ nếu chúng ta để đoạn này trong biểu đồ tuần thì đoạn đoạn này chúng ta gọi là gì ạ đoạn này gọi là gì ạ có phải SOW6 không ai biết à ba ai biết SOW8 không tức là nó lên bao nhiêu nó giảm bao nhiêu nó đang trong trend này thì nó chính là một cái đợt gì ạ tín hiệu không tích cực với cổ phiếu này nếu bạn nào biết cái cái, cái điều này thì nó là comment số 1 ạ tức là nó lên này bao nhiêu nó giảm về trong một cái chen giảm thì đây chính là một cái tín hiệu đang bị bán ra không tích cực đấy thế thì ở ờ, từ cái này thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này tại vì có rất nhiều nhà đầu tư người ta rất thích yêu cổ phiếu quả phát họ nghĩ rằng là đầu tư dài hạn đầu tư lâu năm thì nó có hòa vốn nhưng rõ ràng là trong ngắn hạn đúng không trong trung hạn tất cả mọi thứ này nó không mang lại lợi lợi nhuận chúng ta nên chúng ta gì ạ hãy gì ạ hãy dừng nó để chúng ta tự tìm kiếm một cái cơ hội khác trong chu kỳ khác tại vì thị trường nó theo chu kỳ mà thị trường nó theo chu kỳ nên bây giờ chúng ta đầu tư mà gì ạ chúng ta cứ đi ngược chu kỳ đi ngược xu hướng là chúng ta mất tiền nên ở đây chúng ta thấy là ngành thép không biết các bạn nghĩ nào ai đang thích cái nọ kia nhưng với cái phân tích theo cái à, góc nhìn của DVD thì ngành thép hiện tại là xu hướng nó đang không tốt cái thứ hai là chúng ta nhìn vào yếu tố về chất xúc tác nha chất xúc tác thế thì câu chuyện ở đây là nếu chúng ta nhìn góc độ nào đó <clears throat> giả sử như chúng ta nhìn thấy HSG và NKG thì nếu bây giờ giá thép nó tăng nha chúng ta gọi là nếu giá thép nó tăng thì cái hưởng lợi về cái sự chênh lệch giá nó không đáng kể đâu ạ tại vì cái cổ phiếu nó đến được cái lợi nhuận và doanh thu nó tạo tạo ra sụt biến nó đến từ gì ạ nó đến từ sản phẩm mới nó đến từ cái việc mà mở rộng sản xuất nó đến từ cái thị trường mới chứ không phải nó đến từ gì ạ? cái giá thép tăng lên nên chính vì vậy thì nếu cổ phiếu mà nó không tạo ra sự đột biến về cái gì ạ quy mô thì rõ ràng là trong ngắn hạn cổ phiếu sẽ không lên được à, cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy tức là cái quy mô mở rộng của nó có lẽ sang năm thì bắt đầu chúng ta thấy là các nhà máy các lò cao mới lại tiếp tục đi vào hoạt động quy mô nó phải mở rộng hơn nhưng thời điểm này chúng ta thấy là tất cả những cái nhà máy thép ở Dung Quốc tức là cái cái cái lò cao của Dung Quốc thì hiện tại nó đã gì ạ à? nó gần như full công suất nên là tạo ra sự đột biến cho thép này có lẽ nó cần thêm thời gian có thể uh, thêm một vài quý nữa thì lúc đấy chúng ta thấy là thép cái cổ phiếu hòa phát này nó sẽ cho chúng ta nhìn nhiều góc nhìn hơn nhưng trong ngắn hạn như này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cái cổ phiếu này vậy chúng ta đã hiểu cái cái này điều này chưa chúng ta phân tích như vậy chúng ta hiểu chưa được chưa chúng chưa vấn đề mẫu hình nhé chưa nói về mẫu hình cổ phiếu này tại vì hiện tại nó chưa có một cái nhe nhóm một cái mẫu hình nào trong thời điểm này cả và chúng ta thấy là nhìn xu hướng này nhìn về về gì ạ cái kênh xu hướng nhìn về cái cái đợt mà kéo lên thì rõ ràng là cái nhóm này nó không mang chúng ta những cái kết quả như mong muốn ok đấy thì thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ cần mong muốn tức là chúng ta sẽ phân tích theo ngành ấy, để cho nó dễ anh chị em cần phân tích thêm một cái ngành nào để chúng ta cứ phân tích cho nó cụ thể hết một ngành thì chúng ta sẽ không mất thời gian Tại vì phân tích đường riêng lẻ cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mất thời gian rất là, là lớn sau đó thì chúng ta sẽ phân tích từng cổ phiếu cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn ra nó rõ ràng hơn ạ ok ba anh chị em muốn là chúng ta phân tích ngành chứng khoán ạ thì comment số 1 à, anh chị em à, à, chứng khoán hoặc là ngành bất động sản thì à, hoặc là ngành uh, ngân hàng ba cái ngành lớn chúng ta sẽ xem là là xem ngành nào mà chúng ta thích ạ chúng ta sẽ có ba ngành chúng ta sẽ phân tích đủ bốn ngành chứng khoán này bất động sản này ngân hàng dầu khí điện đấy đấy chúng ta sẽ thấy rằng là thì bây giờ chúng ta sẽ thì đấy rằng là chúng ta thấy từ ngành banh trước nhá ngành banh nó rộng lớn hơn một chút chúng ta phân tích cổ phiếu ngân hàng thế thì bây giờ cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ lấy một cổ phiếu lớn trong ngành ngân hàng trước đấy chưa chúng ta phân tích cái cổ phiếu người lớn trong ngành ngân hàng trước như là chỗ hai chúng ta là chúng ta phân tích cái cổ phiếu Vietcombank trước đi ạ trong ngân hàng thì Vietcombank là cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu Vietcombank này về cơ bản thì ờ, nó đang gì ạ nó đang chưa chúng ta thấy là tăng rất là mạnh ở ờ, lên này nó rơi về gần cái vị trí của nó tăng mạnh bao nhiêu thì rơi hiện tại thì nó đang tiếp tục tái tích lũy nha hiện tại đang tái tích lũy cái cổ phiếu này có thể nhé có thể nó có sóng hồi có thể thôi ạ chúng ta cũng chưa chưa chưa chắc chắn được vậy tại vì cái quá trình nó rơi như này thì nó cũng rõ ràng là khối lượng lớn như này nó cũng chưa rõ ràng chưa rõ ràng là đang tích lũy hay phân phối tại vì điểm này là điểm gì ạ nó đang ở trạng thái cân bằng nên có thể là chúng ta gọi gọi là có thể nó hồi có thể hồi ạ nhưng tuy nhiên thì rõ ràng là gì ạ cái cổ phiếu này gì ạ? nó đang ở nếu về phân tích kỹ thuật thì nó đang ở trạng thái gì ạ sideways đúng không phân tích kỹ thuật thì nó đang ở trạng thái sideways tức là nó vẫn những cái đỉnh này nếu mà nói cao cao hơn tí nữa đáy này nên cái về xu hướng của nó vẫn là xu hướng mang nghĩa là sideways đi ngang là chính đấy là cái cổ phiếu này nó vẫn chưa cho chúng ta thấy là xuống tăng rõ ràng hoặc xuống giảm rõ ràng mang tính sideways nên cổ phiếu này hiện tại chúng ta cũng tạm thời là gọi là sideways thôi nhóm thứ hai là có phiếu CTG chúng ta sẽ phân tích một vài cái cổ phiếu CTG để cho chúng ta nhìn đấy thì cổ phiếu này thực tế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là hiện tại thì xu hướng ngắn hạn trung hạn nó đang gì ạ đang có dấu hiệu là giảm nhá riêng cổ phiếu này chúng ta là xu ngắn hạn này trung hạn đều xuống giảm nhìn kênh chúng ta cũng thấy là những cái đợt uh, kéo lên này khối lượng rất lớn không lên được đây khối lượng khổng lồ luôn này có một lượng cung tham gia vào rất lớn nhu cầu tham gia lớn thì thực ra là đã có lượng cung bán ra nên nếu mà lượng cung tham gia lớn cầu tham gia lớn mà mà nó không lên được thì rõ ràng là nó đang có dấu hiệu giảm tăng vốn hay không thì chúng ta đang nhìn ở đây chúng ta sẽ tạm thời như thế ạ chứ biết là nó tăng vốn nó lên như nào nhưng tạm thời là chúng ta thấy là đang có dấu hiệu là ở đây là khối lượng lớn như này nhưng rõ ràng không lên được tức là chúng ta gọi là lượng cung cho nó lửng rất là lớn ở đây cái điều thứ hai nữa chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng này xu hướng trung hạn và dài hạn thì rõ ràng là nó đang đang cho chúng ta thấy là nó đang mang tính sideways tức là nó cũng chưa rõ ràng có thể thậm chí là đang đi xuống và ngắn hạn thì nó cũng đang thiếu tích cực với cổ phiếu này nên chúng ta thấy là nhìn về cổ phiếu này thì rõ ràng là trong ngắn hạn trong trung hạn là nó cũng chưa lên được nên chúng ta cũng thấy đứng ngoài cổ phiếu này còn cái góc độ nào đó mà nó bị gãy à, cái vùng này là vùng rất là mong manh nha vùng này rất là mong manh nó bị gãy nhá chúng ta gọi là trong trường hợp xấu nhất nó bị gãy là nó sẽ đi rất là mạnh đấy nó rất là mạnh còn trong trường hợp nó lên thì chúng ta thấy là nó cũng chẳng được bao nhiêu hay một bạn có đang nói là âm 6,3 phần trăm NAV như Dũng tin Dũng không muốn nói theo những tiết tiêu cực ở đây nhưng trong thời gian tới là cái khả năng âm nó còn nhiều hơn như vậy nha trong thời gian tới cái khả năng nó còn âm nhiều hơn như vậy nếu chúng ta không biết quản trị vốn quản trị rủi ro trong này tại vì chúng ta phân tích tất cả các cổ phiếu phân tích một cách thì khách quan ấy. nếu mà chúng ta khách nhìn với khách quan cổ phiếu này thì rõ ràng là trong thời gian rất dài đây chúng ta không có lợi nhuận tại vì thực ra mua mua ở đây xong lại lỗ này mua ở đây lỗ thực ra mua như này khó lắm chúng ta hiểu đơn giản là mua xong đấy lại giảm như này mua xong cái giảm như này nên thực ra để chúng ta giữ cổ phiếu này cực kỳ khó nên không thể nào thực tế nói về cả giai đoạn này dù nó lên chăng nữa thì rõ ràng chúng ta rất là kém có thể rất khó để kiếm lợi nhuận trong vùng này đúng không ạ đúng không ạ chúng ta có có đồng ý mà tức là nếu chúng ta mua ở đây lại lỗ này đúng không mua ở đây lỗ này xong là chúng ta thấy là nó cứ lên xuống này thì nếu trong nhiều chúng ta mua ở đây để kéo lên hay mua ở đây kéo lên thì lần sau chúng ta mua ở đây thì chúng ta tự thua đúng không giả sử chúng ta cứ khôn vặt cứ mua ở đây đi ạ thắng mua ở đây thắng mua ở đây thắng thì lần sau chúng ta mua ở đây chúng ta chết không ạ thua lỗ đúng không nên ở đây chúng ta sẽ không thể nào lý giải trong cái việc mà chúng ta bắt đáy mua theo kiểu cái chen như vậy được mà rõ ràng là chúng ta sẽ lỗ chắc chắn là kiểu dị lỗ tại vì nếu lần lần trước chúng ta gọi là mua theo kiểu bắt đáy thì lần sau chúng ta sẽ gặp giá rất là trả giá đắt chúng ta thêm ờ, khoảng độ vài cổ phiếu nữa chúng ta nhìn ra ngay đây cổ phiếu gì ạ cũng là cổ phiếu ngân hàng nhà nước nó nó cổ phần nhà nước ạ thì rõ ràng chúng ta cũng thấy biến động lớn nó đã có nhịp tăng rồi lớn thì rõ ràng là cái vùng này là vùng biến động lớn biến động lớn trong ngắn hạn thì chúng ta lấy rằng gì ạ nó đang có dấu hiệu là khối lượng lớn thì chưa lên được ngắn hạn nhé ngắn hạn vẫn chưa ổn định lắm nên chúng ta thấy là trung hạn dài hạn thì nó vẫn đã tạo ra xu hướng nhưng trong ngắn hạn thì rõ ràng là nó rơi như nó những cái biên độ này nó vẫn khối lượng nó vẫn đang dao động lớn nên cổ phiếu này vẫn cần thêm thời gian đây chúng ta gọi là những cái ngân hàng lớn nó như vậy rồi còn những ngân hàng mà như là cao hơn nữa là MMB thì chúng ta cũng thấy đơn giản là cổ phiếu này vẫn chưa lên được tại sao chưa lên được đây này chúng ta nhìn này nó kéo lần này nhá khối lượng rất lớn này mà nó không vượt qua sau đó là gãy cái vùng SMA 20 tức là với khối lượng lớn tức là đã băng bị bán ra rất mạnh rồi đấy và quan trọng là kéo lên đây đó và khi mà kéo trên đây nó hồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cái khối lượng này nó không đạt ứng người trận thế thì đây câu chuyện đây có một cái bạn bạn hỏi là hôm trước ở phân tích cổ phiếu đấy ạ tốt thế thì chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu bạn thấy là phân có phải phân tích cổ phiếu này tốt không hay là cổ phiếu này chỉ mang tính chất là nếu nó có nó mang tính lướt sóng ấy ạ hello các bạn có xem cái phân tích cổ phiếu đấy không ạ tức là cái cổ phiếu đấy nó có điểm mua chính và nó gì ạ nó có thể tạo ra quá trình lướt sóng đấy chúng tạo ra lướt sóng tức là ở đây chúng ta sẽ xem nếu chúng ta xem chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ dính một cái đòn là do chúng ta yêu cổ phiếu tại vì cổ phiếu đó có bao giờ nói phân tích cổ phiếu tốt không ạ các bạn thấy là cổ phiếu có tốt không ạ có bao giờ phân tích cổ phiếu đấy tốt không thực tế chưa bao giờ phân tích cổ phiếu đấy tốt mà phân tích cổ phiếu đó nếu mà trong trường hợp nó có cái điểm mua đấy nó gọi là lướt sóng nha nên bạn uh, à, Mr Phúc này các bạn cần phải học cần phải nghiên cứu rất là kỹ không thì à, không hiểu lướt sóng tại vì lướt sóng thì có thể là nó có thể bị vi phạm là chúng ta cắt ngay chứ đây là gì ạ trong trường hợp nó giống như trong cái nhóm đấy có một cái cổ phiếu như là cổ phiếu NKG thì nó tạo ra cái sóng ngắn tức là lướt sóng thì ở đây chúng ta thấy là nó sẽ đạt cái tỷ lệ lợi nhuận ngắn và có thể là chúng ta cần phải thoát ngay đấy thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu đơn giản đấy tốt nhưng lúc nào nó tốt lúc nào đấy hoặc là tốt nhưng nó mang lại lợi nhuận hay không thì câu chuyện ở đây chúng ta lại hiểu là hôm qua nếu các bạn đã học cái chương trình mà Dũng chia sẻ rồi đó là gì ạ xu hướng là số 1 này cái việc thứ hai là gì ạ cái việc thứ hai là liên quan đến cái gì ạ xu hướng chất xúc tác là cái yếu tố cơ bản những cái điều đó nó cũng chưa thể là tốt được thứ ba là nó có mẫu hình hay không hay chúng ta quay trở lại cái cổ phiếu này đúng mà là mọi người có thể mua ở đây đây là cái cổ phiếu mà sau khi nó tích lũy nó mua ở đây nhưng chúng ta biết rằng điều gì nó lại gì ạ à? điều gì nó không tốt ở đây khi mà nó lên đến đây nó đang tích lũy thì rõ ràng là một cái gì ạ à? cái cái hôm mà rõ ràng là cái sự trừng phạt của gì ạ à? trừng phạt của của uh, châu âu với với uh, thế giới với uh, Nga nó làm cho toàn bộ thế giới nó giảm khi mà toàn bộ thế giới nó giảm thì nếu mà chúng ta mua ở đây nó vi phạm chúng ta phải bán chứ đấy à nó bị vi phạm cắt FA 20 để bán bây giờ nếu mà chúng ta bán cho lên đến đây chúng ta bảo không bán thì nghe nghe phải ngon đúng không nhưng thực tế là chúng ta thấy là về cơ bản chúng ta nhiều cái thông tin chúng ta biết rồi ạ chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn thấy nha cổ phiếu cổ phiếu ngành dầu khí rõ ràng là gì ạ nó là ok về về khả năng chu kỳ tăng trưởng nó là kê tí nữa cho nó phân tích kỹ rồi này nhưng cơ bản là gì ạ? nếu mà dòng tiền nó vẫn còn dao động lớn ở đấy tức là vẫn còn thu gom được nhiều và đặc biệt là nếu trong trường hợp thị trường nó bị giảm thì rõ ràng là cái lượng margin của rất nhiều người người ta bị thua lỗ nên họ cần phải bán ra khi họ bán ra thì cổ phiếu đó có thể trong ngắn hạn nó bị điều chỉnh nha có thể trong ngắn hạn nó bị điều chỉnh nên chúng ta thấy rằng là tốt nó không phải là thấy tốt là chúng ta mua và chúng ta cần phải là đợi cái đủ cùng là cổ phiếu nhưng ông nào gì ạ mua đúng cái chu kỳ thì nó thắng còn ông nào mua sai chu kỳ nó vẫn thua nên đây không phải là tốt mà chúng ta lại thắng mà ở đây là chúng ta mua có đúng chu kỳ hay không nên chúng ta cần phải gì ạ? rất là rõ ràng trong cái việc đầu tư như vậy còn bây giờ chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy rằng là nghe chúng ta cứ nghe nửa vời cứ thấy cái cổ phiếu bảo là tốt nhảy vào mua sau đó gì ạ lỗ thì bảo là hôm trước nói là tốt mà chúng ta không hiểu lý do tại sao thời điểm là mua được và vi phạm như nào nên các bạn thấy là khi các bạn nghe ở trong cái chương trình chia sẻ nào đó các bạn thấy người ta chỉ nói là cổ phiếu tốt thôi ạ sau đó thì các bạn không biết là cắt lót ở đâu nhưng các bạn theo dõi tất cả video của DVD thì các bạn thấy là đều có cái phần sau là cắt lót đúng không các bạn nhớ không ạ tức là phần sau luôn luôn có cái tỷ lệ cắt lót là khi nào cắt lót nó vi phạm là cắt lót thường là các bạn sẽ thấy là nếu các bạn không không có tỷ lệ cắt lót thì các bạn sẽ thấy là có thể trong nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh và các bạn sẽ mất tiền đấy ạ tại sao cắt lót đơn giản thôi ạ tại vì một cái cái cuộc chơi của bạn có thể bạn kiếm lợi nhuận khoảng độ 20 phần trăm có thể 50 phần trăm có thể 100 phần trăm nhưng nếu bạn sử dụng cái chiến lược cắt lót một cách gì ạ 4 phần trăm 8 phần trăm tức là chúng ta trung bình khoảng 5 6 phần trăm thì bạn thấy là cái tỷ lệ thành công của bạn rất là cao những câu chuyện đấy là gì ạ cắt lót như thế nào thì lại phải mua đúng điểm thì mới cắt lót được nên là các bạn thấy các bạn mua ở vùng này hay mua vùng này nếu các bạn mua vùng điểm này chẳng hạn thế khối lượng lớn cái khối lượng ở đây rất là lớn đấy này lên vùng này nhiều khả năng thất bại là cao vùng này khả năng thất bại là cao nên các bạn thấy là có mua thì cái độ tin cậy nó cũng thấp nha mua độ tin cậy cũng thấp nên bạn cứ tây thấy được là vừa rồi các bạn có mua này xong lại gì ạ à? vì nó tạo ra một cái cái xung đột cái là nó rơi xuống luôn bây giờ nó gì ạ nó kéo lên để nó hồi thôi nhưng cái này là nó không phải là đảm bảo cho chúng ta chúng ta có thể xem thêm một vài cổ phiếu như STB đi nào STB nó đang xấu hay tốt ạ à? nó vượt qua đỉnh này đây chúng ta thấy vượt qua đỉnh này vượt qua đỉnh đấy nhưng rõ ràng vượt qua đỉnh khối lượng lớn như này nếu anh chị em nào đã học về cái phần mà phân tích kỹ thuật VLA thì đây nó lại áp thớt áp thớt là gì ạ tức là kéo lên đây mà nó tạo ra biến động lớn này đây gọi là gì ạ kéo lên để phân phối nốt bình thường người ta sẽ phân phối ở đây này nhà đầu tư tổ chức họ phân phối ở đây này đấy phân phối ở đây sau khi phân phối ở đây thì họ sẽ gì ạ họ sẽ tiếp tục uh, phân phối nữa nhưng vì nhà đầu tư sau khi phân phối nữa thì bắt đầu họ sẽ tạo ra một cái quá trình gì ạ tái tích lũy lại để họ tiếp tục kéo lên để phân phối nốt đấy tiếp tục phân phối nốt thế thì khi mà phân phối nốt sau đó thì gì ạ nhà đầu tư thì thấy rằng là cổ phiếu vượt đỉnh thì mua vào thì đa phần chúng ta bị thua lỗ ở đây ạ đấy phần lớn chúng ta đang bị thua lỗ ở đây khi mà thua lỗ ở đây thì chúng ta lại thấy ở đây nó rẻ chúng ta mua nhưng chúng ta đang thấy là xu hướng gì ạ à? ngắn hạn nó đang gì ạ à? đưa một khối lượng rất lớn nó đang gãy này các đỉnh sau đang thấp hơn trong quá trình áp thớt này đây áp thớt tức là cái quá trình kéo lên rũ bỏ mà nó đang xấu như này thì làm sao cổ phiếu này lên được nên chúng ta có phân tích kiểu gì bằng trời thì cổ phiếu này nó cũng không đáp ứng được cái tiêu chí để chúng ta thu gom tại vì nên các bạn thấy là lượng lượng cổ phiếu này đang còn lớn trên thị trường nên chúng ta có thể kết luận ngay là sau khi những đợt điều chỉnh giảm tới thì lượng lớn nhà đầu tư bị thua lỗ đúng không các bạn có hiểu không ạ tại sao chúng ta vẫn nói là 95 phần trăm các nhà đầu tư bị thua lỗ bởi vì họ không biết điều này nên họ vẫn cứ giữ và họ vẫn trung bình ra xuống nên chính vì vậy họ nghĩ là cổ phiếu giá rẻ nhưng thực tế là chúng ta cứ đợi xem là gì ạ có phải là như vậy không ạ nên bây giờ chúng ta sẽ xem tài khoản của chúng ta hãy kiểm tra tài khoản của chúng ta kiểm tra tài khoản những người bạn chúng ta thì thấy có phải tình trạng này đang diễn ra không ạ nhưng chúng ta vẫn muốn giữ cổ phiếu muốn muốn giữ cổ phiếu để chúng ta nghĩ rằng là một ngày đẹp trời nào đó thì nó quay trở lại nhưng cổ phiếu này thì thực sự là chúng ta thấy là để nó hồi nó quay trở lại thì thực sự đến bây thời điểm như này thì chắc là nếu có sớm thì phải mất hàng tháng còn nếu trong ngập xấu nữa thì nó tiếp tục rơi xuống là bạn sẽ mất rất nhiều chi phí cơ hội chúng ta sẽ thêm ờ, khoảng độ ờ, hai ba cổ phiếu nữa VBank đây cổ phiếu này cũng tăng vốn chẳng hạn cổ phiếu này tăng vốn câu chuyện cổ phiếu này tăng vốn đúng không và nó đang giữ ở nhịp rất là cao thế thì câu chuyện này tăng vốn thì chúng ta hỏi xem nó tăng vốn dựa vào đâu ạ nó có hai cách dựa vào nếu tăng vốn dựa cho cái gì ạ chúng ta gọi là phát hành cho cổ đông hiện hữu á nha cổ đông hiện hữu thì cái khả năng nó sẽ tái tích lũy trên này sẽ tăng nhưng nó sẽ có một chiến lược tăng vốn cho cổ đông chiến lược thì cổ đông chiến lược hay cổ đông hiện hữu nó khác nhau cổ đông chiến lược thì thường họ sẽ phát hành cho một cái giá thấp hơn giá giá này rất nhiều tức là hiện tại giá cổ phiếu này đang giá 40 nên họ có thể là giữ cái giá này và họ sẽ phát hành cho cổ đông gì ạ chiến lược một cái giá khoảng độ 30 hoặc 20 nên ở đây chúng ta thấy là dù là cổ phiếu này đang mức cao mà nếu nó tăng vốn thì trong trường hợp nó phát hành cho cổ đông gì ạ chiến lược thì có thể giá nó thấp hơn này rất nhiều và khi nó phát hành giá thấp hơn này thì chúng ta thấy là nhiều lúc là cổ phiếu tăng hay giảm ạ anh chị em có hiểu không ạ hello tái giảm ạ à. tức là nếu bây giờ cổ phiếu này phát hành cho cổ đông chiến lược với cái giá thấp hơn thì sao giá tăng cái giá đấy thì rõ ràng chúng ta cần phải phân biệt nó phát hành như nào thì để chúng ta biết rằng là cổ phiếu thì bây cổ phiếu là đang ở diện phía trên này nó vượt đỉnh này. đây là đỉnh chúng ta thấy là đã có lượng lớn cổ phiếu đã bán ra rất lớn rồi vậy khi nó vượt qua cái đỉnh này mà nó lại đang dao động kiểu này đây dao động rất lớn như này lên xuống như này thì rõ ràng là nó vẫn chưa cho chúng ta gì ạ à? độ tích cực ở đây đấy dù là xu hướng ngắn hạn trung hạn nó tốt nhưng rõ ràng là về cái mẫu hình về biến động giá nó đang vẫn là chưa tích cực dù là có thể từ cái điểm này này các bạn đến nhé, có một số trường hợp từ cái điểm này nó sẽ kéo lên khoảng độ 10 đến 20 phần trăm chúng ta gọi là áp thớt ờ, chúng ta sẽ thấy là một vài các cổ phiếu tạo ra áp thớt ở năm trước như MBB chẳng hạn đây chúng ta nhìn thấy là giai đoạn trước chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn kéo lên đỉnh này. đây là cái đỉnh này đấy từ cái đoạn này nó kéo lên một đoạn nữa tức là khi sau khi vượt đỉnh nó kéo lên một đoạn nữa và chúng ta nhìn thấy Vietjet VJC nó cũng kéo lên đây chẳng hạn thế nó kéo lên một đoạn đấy đấy, tức là khi nó vượt đỉnh này nó sẽ tạo nó tích lũy nó kéo lên nốt một đoạn nữa hay là HCM đấy các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ kéo lên một đoạn nhiều hơn này. đấy tức là nó tích lũy nó kéo nhiều hơn sao nó gãy và chúng ta nhìn thấy cổ phiếu nó mạnh hơn một chút đó là HBC đấy HBC nó từ đỉnh này này từ đỉnh này nó còn kéo hơn lớn hơn nữa xong đấy gãy đấy thì tất cả cái điều này chúng ta học kỹ ở VSA chúng ta sẽ biết hết anh xem nghiên cứu sâu ở VSA nên các cổ phiếu thì nó tùy thuộc quy mô này tùy được phân phối nhiều ít nên nó sẽ dạ, cần nhiều nhiều thời gian hơn đấy cần nhiều thời gian hơn chúng ta đã hiểu chưa hay là cổ phiếu này mà nó vượt đỉnh là chúng ta thua đấy mua mà vượt đỉnh là chúng ta thua tại vì nó đã tính nó tính từ này nó không có tích lũy từ nền này đến nền này nó đã gì ạ từ 52 lên 62 hai là lên rất mạnh rồi nên toàn bộ cái quá trình tăng tăng này là vượt đỉnh chúng ta cứ mua theo kiểu vượt đỉnh này là thua chắc chắn là thua Đấy, mua vượt đỉnh này thua mua vượt đỉnh này thua nên chúng ta cần hiểu rằng là mua vượt đỉnh như nào nên chúng ta hiểu không hiểu mua vượt đỉnh chúng ta vẫn bị thua thua xong chúng ta kết luận mà mấy ông nói vượt đỉnh tôi mua toàn bị thua đi thế thì khi mà chúng ta chưa hiểu rõ được thì chúng ta cứ thấy là mua vượt đỉnh là thua lý do duy nhất là gì chúng ta chả hiểu về nó nên chúng ta đi kết luận là tưởng là mua vượt đỉnh như nào nhưng thực sự là mua vượt đỉnh thua đây chúng ta nhìn quanh chúng ta thấy là Techcombank rất là đẹp nhưng rõ ràng gì ạ năm nay không biết nó tăng vốn hay chưa nhưng rõ ràng là nó cũng gì ạ chưa lên được thế bây giờ nó tăng vốn thì nó rất nhiều nguyên nhân để tăng vốn chẳng hạn năm năm 2017 là nó đã ký kết một cái hợp đồng tăng vốn với chiến lược cổ đông chiến lược thì nó phải sau 4 năm hay bao nhiêu năm nó mới lên được đúng không đấy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà nó đang nằm dưới này biến động lớn rất là nhiều cái đỉnh này thậm chí là vượt đỉnh khối lượng thấp này vượt đỉnh khối lượng lớn nhưng lại không gì à, khối lượng nha khối lượng lớn nhưng nó lại là không vượt được hoặc là so với đây nó lại thấp thì tất cả những cái đỉnh này thấp hơn đang thiếu cầu đang thiếu cầu thì chúng ta mua cổ phiếu đang thiếu cầu thì chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra nên cổ phiếu này thì mọi người thì cứ nói là cổ phiếu này cơ bản tốt Dũng tin chắc là nó nó tốt đúng không nhưng xu hướng trung hạn thế nào xu hướng ngắn hạn thế nào xu hướng gì ạ à? dài hạn ra sao nó tốt nhưng với xu hướng của nó đang xấu thì tại sao lại mua xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn nó vẫn chưa có có có cái độ an toàn tại sao chúng ta lại mua đơn giản thế thôi ạ à. nên rõ ràng là nó tốt thì tốt kệ nó tại vì xu hướng nó chưa có gì chứ chúng ta chưa nói về đến mẫu hình nếu mẫu hình mà nó gì ạ à, nó ngon thì khác nên chúng ta để đầu tư theo cả bao nhiêu lâu này nó có lợi nhuận đâu nhưng vấn đề là chúng ta không bao giờ nhìn thẳng trực tiếp vào gì ạ à, câu chuyện đó là trong khoảng độ bao nhiêu lâu ạ, ba tháng này 4 tháng này có cổ phiếu này có lợi nhuận đâu không có lợi nhuận mà chúng ta vẫn cứ đầu tư đấy thế là Techcombank cũng tương tự như vậy ở à, Vietcombank thế bây giờ chúng ta chỉ cần gì ạ à, ACB chứ chúng ta chỉ cần một loạt các cổ phiếu như này lớn mà như này thì chúng ta kết luận gì ạ kết luận gì ạ bây giờ chúng ta kết luận gì ạ kết luận gì ạ dòng cái hàng có dẫn dắt từ thị trường không nào bây giờ chúng ta kết luận là dòng ngân hàng có kết luận có dẫn dắt thị trường lúc này được không ạ nên nghe mấy tờ báo họ cứ nói rằng là thị trường sẽ vượt qua 1.800 điểm hay là bao nhiêu cho hạn ý. nhưng rõ ràng thời điểm này làm sao có thể vượt qua được cái vượt đấy là vượt nó mang tính chất là gì ạ nó nó nó nó mang kiểu như là nó nó kiểu như là thỉnh thoảng có một vài cổ phiếu kéo lên nhưng chúng ta lại vượt nhưng làm sao vượt được thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là ngân hàng thì hiện tại với góc nhìn về thị trường phân tích kỹ thuật đây là chưa hưởng lợi còn với góc nhìn về cái yếu tố về chúng ta gọi là khách quan bây giờ ngân hàng có cho vay bất động sản không ạ hay là, là bắt đầu giảm giảm cho vay bất động sản anh chị em comment ạ nào anh chị em thấy là ngân hàng cho vay bất động sản nữa không tức là cái các dự án đặc biệt là các dự án mà chia lô tách cửa thì có cho vay đúng không ạ đấy chúng ta sẽ xem là quan quan sát xem là rõ ràng là những dự án mà cho vay hoặc là vay theo kiểu như là vay vay à, thế chấp thì bây giờ nó đang gì ạ đang được gì ạ tới đây mà bây giờ nó đang được con hát lại đúng không thế thì cái tỷ lệ thứ hai là trái phiếu cái trái phiếu phát hành á trái phiếu phát hành ra đặc biệt là tôi cho các doanh nghiệp như là doanh nghiệp uh, bất động sản thì chúng ta thấy là nó còn uh, có bị siết không ạ nha chúng ta trái phiếu đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản có, có phát hành trái phiếu nó bị siết không ạ chúng ta đây là cái tư duy quan trọng trong đầu tư nên chúng ta cứ mua bảo là nó tốt nó tốt vì lạm phát nọ kia thế thì đầu tư mà như vậy là chúng ta sẽ chết đấy đã thua đấy nói thật như vậy nên chúng ta cứ nghe mọi thứ mà chúng ta không hiểu được là cái điều gì đang diễn ra một là gì ạ đây chúng ta sẽ phân tích là nếu ngân hàng nhà nước là giảm cái tỷ lệ cho vay với bất động sản thì rõ ràng là nếu bây giờ Dũng đang vay Dũng đang có giả sử như là có 5 dự án bất động sản giả sử như thế mỗi một tháng ở mình đi vay chẳng hạn đấy đi vay thì rõ ràng là bây giờ một giả sử như năm dự án đấy nguồn lực của mình chỉ có khoảng 10 tỷ thôi nhưng năm dự án đấy nó có khoảng anh hiểu 30 tỷ 40 tỷ sao thì rõ ràng là mỗi một tháng mà bây giờ gì ạ mình giả sử mình vẫn trả được trả được cái à, à lãi lãi cũng như là cái cái à, gốc nhưng nếu mà bây giờ nó siết chặt là mình không trả được thì mình làm gì ạ mình làm gì ạ có phải lúc đó mình mình gì ạ mình phải bán để cắt lót không lúc đó mình phải bán ra để gì ạ cắt lót cổ phiếu không ạ nên chúng ta thấy là nếu chúng ta vì cái tính đầu cơ nó gì trước đây là chúng ta cứ có tiền chúng đi vay chúng ta làm mọi cái chúng vay được nhưng bây giờ thì à, nguồn vay thì nó nó nó hạn hẹp nên rõ ràng là gì ạ ngân hàng là gì ạ là cho vay bất động sản là lớn nhất chưa cái tỷ lệ cho vay bất động sản là lớn nhất chứ không phải là gì ạ nên bắt đầu chúng ta thấy là đây là cái bài toán ngân hàng cái cái cái, cái, cái ngân hàng của chúng ta à, cái cái ngân hàng trung ương của chúng ta nó rất là hay tức là nó gì ạ đầu tiên là gì ạ khi kinh tế nó khó khăn thì nó cho nó bung ra để cho vay thoải mái sau khi vay thoải mái một thời gian thì nó lại siết chặt lại anh em thấy không ạ vay thoải mái một thời gian nó siết chặt lại nó giống như là chúng ta thỉnh thoảng bong bóng bất động sản tăng lên sau đó chúng ta lại thấy là nó lại xẹp lại tăng lên lại xẹp lại nên ở đây chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy là cái tỷ lệ một là gì ạ khi mà nó xẹp lại như vậy thì cái tỷ lệ cho vay mới là sẽ gì ạ nó không tạo ra sự đột biến nữa bởi vì cho vay bất động sản vẫn là cái cho vay lớn nhất trong hệ thống ngân hàng đấy Khi thứ hai là chúng ta thấy là chúng ta từ cái điều này chúng ta ngân các công khi bây giờ cho vay lại khó cho vay nhá khó cho vay bất động sản đặc biệt là các dự án bất động sản lại khó cho vay cái thứ hai là gì ạ các công ty bất động sản lúc này phát hành trái phiếu dễ không ạ chúng ta thì các công ty bất động sản lúc này phát hành trái phiếu ngon không ạ có dễ không như trước không ạ tức là bình thường là họ không thể là vay được ngân hàng nên họ phát hành trái phiếu nhưng bây giờ họ không những là không phát hành được trái phiếu thậm chí là phát hành trái phiếu sai đúng không nếu mà ngân hàng nhà nước không may gì ạ à, à, chính phủ không may phát hiện ra được thì nó còn gì ạ à? hủy cái cái cái gì ạ à? trái phiếu đó nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là các dự án bất động sản nó sẽ gì ạ à? thằng nào mà làm thiếu minh bạch thì lúc này bắt đầu nó khó khăn hơn còn thằng nào với minh bạch thì nó vẫn còn ngon nó vẫn là ok nên ở đây chúng ta thấy là mọi thứ nó sẽ gì ạ dòng tiền để tạo ra cái lợi nhuận nó sẽ trong cái nhóm ngân hàng nó sẽ có thể bị hạn chế cái điều thứ ba nữa là chúng ta thấy là không biết là đợt vừa rồi Hồ Chí Minh từ tháng 9 tháng 7 tháng 9 đó thì có một lượng lớn các gì ạ à, các cái cái cái chúng ta gọi là các khoản vay người ta đóng băng lại đóng băng để tức là chúng ta gọi là đóng băng để để phân phối lại cái cái nợ xấu sau này nhưng nếu trong trường hợp tới đây mà nó gì ạ các ngân hàng bắt buộc là gì ạ phải thu hồi cái gì ạ cái nợ xấu đó thì rõ ràng cái nợ xấu đó không phải là tất cả ai cũng trở thành nợ trả được cái nợ đấy thì rất đến nó trở thành nợ xấu và cái nợ xấu đấy thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ nó cần phải trích lập dự phòng nên ở đây chúng ta là ngân hàng nào mạnh thì nó vẫn mạnh ngân hàng yếu thì nó yếu hơn nên ở đây thời điểm này là thời điểm mà chúng ta nó đang rất nhạy cảm và chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng là gì ạ nhìn thấy là cái xu hướng nó vẫn chưa ngon nên cái chỗ nào ngon thì chúng ta tính còn hiện tại nó chưa ngon chúng ta chưa tính còn vài hôm nữa biết đâu lại có những cái ngân hàng nó được hưởng lợi vì cái những có thể có những ngân hàng nào đó nó được hưởng lợi do cái gì ạ tỷ lệ tăng tín dụng của các ngân hàng khác không đạt yêu cầu thì lúc này chúng ta sẽ tiếp tục tính bài toán khác nhưng về cơ bản trước mắt trong mấy quý gì ạ quý 1 và quý 2 này nó đang có những cái tình trạng như vậy để chúng ta tiếp tục theo dõi còn quý 3 cái 4 có thể lại chính sách khác nó lại nở lưới tín dụng thì chúng ta lại tính câu chuyện khác thế hello anh chị em đã hiểu về cái cái cổ phiếu ngân hàng chưa chúng ta chưa nói về lợi nhuận doanh thu như thế nào đó nhưng ít nhất là chúng ta cần phải hiểu điều này anh chị em nắm rõ được điều này thì comment số 2 nhé tức là ở đây chúng ta khi chúng ta phân tích chúng ta cần phải phân tích sâu hơn về các khía cạnh của nó chứ không phải là chúng ta cứ thích là chúng ta mua bởi vì chúng ta mua thì vấn đề là rủi ro thấp nhưng bao giờ có lợi nhuận chúng ta mong muốn là có lợi nhuận cơ quan trọng là có lợi nhuận chứ còn bây giờ cứ rủi ro thấp hay khâu cao thì đầu tư ngân hàng mọi người cứ đầu tư vào ngân hàng đi càng lâu thì nó cái càng tăng trưởng đặc biệt là Techcombank các bạn cứ mua cái Techcombank bây giờ đi sau đó khoảng 5 năm nữa chúng ta có lợi nhuận đơn giản thôi tại sao như vậy bởi vì thứ nhất là nó sẽ còn tăng vốn đúng không ngân hàng Techcombank năm này năm thứ tư rồi nó chưa tăng vốn nó nó chia chia gọi là uh, cho cổ đông uh, tức là cho nhân viên thì nó cũng đang trả lãi bao nhiêu mà nhưng sau này nó tăng vốn thì kiểu gì tăng vốn thì nó thì lại tăng quy mô tiền lên thì lúc đấy là ngon nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta có đợi được không câu chuyện nó như thế <laughs> tiếp theo chúng ta sẽ đến với gì ạ một cái dòng cũng tác động khá là dũng sẽ phân tích dòng này nhanh ạ đó là dòng gì ạ dòng chứng khoán tại vì ngân hàng ngân hàng không tăng được thì chứng khoán có tăng được không đấy tại vì cái xu bây giờ trước đây thì ngân hàng nó chiếm tỷ trọng khoảng độ 30% hoặc là 20% thị trường ít cổ phiếu ngân hàng Như bây giờ ngân hàng không biết là cái tỷ lệ cái cái cái cổ phiếu ngân hàng nó chiếm chỉ trọng bao nhiêu à, các bạn có nào có thể thống kê được không nhưng cũng tin chắc là nó là rất là lớn nên mà ngân hàng mà tăng thì gì ạ ngân hàng nó tăng thì gì ạ bất động sản à, chứng khoán sẽ tăng đơn giản thôi bởi vì giá chung ngân hàng tăng thì vn index tăng vn index tăng thì nó sẽ cho vay được nhiều hơn nó sẽ tự doanh tốt hơn nó sẽ gì ạ à? sử dụng tức là nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn thế họ có phí có gì ạ à? vừa có phí này vừa có margin này vừa lại tự doanh tốt nên chúng ta sẽ phân tích một vài các cổ phiếu vốn lớn đây chúng ta nhìn này nó đang hình thành vai đầu vai xu hướng ngắn hạn trung hạn nó cũng gì ạ à? rất là nhạy cảm đây đây chúng ta nhìn ngắn hạn nó gãy lớn và hiện tại thì nó vẫn đang gì ạ à? đuối so với các đỉnh này nên trong không may mà nó bị gãy chứ lên thì chúng ta thấy là lên để lên đây này cản rất là nhiều cản thì nhiều còn mà xuống thì làm gì có cản đâu nếu mà nó gãy thì làm gì có cản dưới đâu hỗ trợ dưới đâu nên nó gì ạ nếu mà nó gãy thì nó đi xuống rất là nhanh mà nó gãy đường 20 đến 50 200 ngày nữa thì không biết điều gì diễn ra nên lên thì được ít cản lên lớn nên chúng ta thấy là rủi ro rất là cao cổ phiếu này còn rủi ro hơn nhiều HCM đây chúng ta nhìn được không HCM nó đuối như này cơ mà tất cả kênh mọi thứ nó đuối như này mà thế thì bây giờ chúng ta hy vọng kiểu gì ạ à? đầu tư mà chúng ta cứ hy vọng mua này để hy vọng thì không biết hy vọng kiểu gì Đúng không? hy vọng kiểu gì đấy chúng ta nhìn này tất cả điều này hy vọng kiểu gì đấy thì chúng ta thấy cho mình hiểu đơn giản là nếu bây giờ cái, cái này nó đang hình thành cái vai đầu vai lệch như này mà nó bị gãy thì không biết điều gì diễn ra đấy là cứ cổ phiếu HCM hay một bạn có nói là VND dù nó vượt đỉnh thì đây cũng là phân phối nhá các bạn nhá nó đang vượt đỉnh để phân phối chứ không phải vượt đỉnh để nên tại vì nhất có quá trình kéo lên tức là cái quá trình nó kéo lên chưa kết thúc thì cái quá trình nó kéo lên cũng gì ạ để gì ạ đây là cái quá trình gì ạ đây cho chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HCM đấy nhìn là chúng ta dễ ra ngay ạ đây là là có cái trình nó kéo lên này nó kéo lên cũng kiểu kéo lên dạng này hiểu chưa nó kéo lên dạng này sau đó nó lại tiếp tục kéo lên vượt đỉnh đấy Đấy, nó còn tích lũy kéo lên vượt đỉnh sau đó nó mới gì ạ nó mới nên ở đây chúng ta thấy là có những cổ phiếu thì nó vì nó chưa phân phối hết nên tất cả những điều này để nó tích tiếp tục kéo lên bởi vì cái vốn của nó năm vừa rồi nó cũng tăng khá lớn tăng vốn lên tăng vốn lên khá lớn nên mà tăng vốn lên để tạo ra lợi nhuận đột biến tức là lợi nhuận lợi nhuận nó là cái cái tăng trưởng EPS chứ không phải tăng trưởng lợi nhuận nhé các bạn nhé tăng trưởng EPS nó quan trọng hơn tăng trưởng lợi nhuận tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt rồi nó có thể tăng bao nhiêu phần trăm nhưng quan trọng EPS nó bao nhiêu người ta EPS bao nhiêu hay là ROE nó là bao nhiêu chứ không phải là lợi nhuận tại vì lợi nhuận nhiều lúc nó tăng vốn lên gấp nhiều lần nên lợi nhuận so với cùng kỳ nó rất là cao Đấy, nên thì chúng ta thấy là quan sát xung quanh này chúng ta thấy là rõ ràng là đây chúng ta không phân tích là thị trường mạnh hay yếu đúng không đúng không mình rõ ràng với chúng ta phân tích từng cái thì chúng ta sẽ thấy là nó khác còn bây giờ có thể có một vài các cổ phiếu không biết là các bạn đang hỏi cổ phiếu nào đấy ạ ờ, VDS VDS nào VDS VDS cổ phiếu này gì ạ nếu có bạn nào đã xem như cổ phiếu này thì VDS nó nó tốt hay xấu 50 ngày đây cắt này giảm này hai đây về cơ bản chúng ta xuống sideways này nó đang có xu hướng cắt luôn cả 50 150 ngày này nên chắc cả chả không khác biệt gì cả đấy chúng ta thấy là sideways theo kiểu đây ạ sideways theo kiểu này thì nó thực sự là để nó lên không biết là xu hướng lên của nó chắc là mất thời gian còn thực ra xu hướng giảm sẽ nhiều hơn rất nhiều đấy, thế thì đầu tiên chúng ta thấy là dòng gì ạ dòng dòng dòng là chứng khoán nghe vẻ nó cũng không được ok lắm chúng ta sẽ ờ, còn gì vào dòng gì đến dòng gì nữa nó lên nó vượt qua đỉnh mà khối lượng biến động lớn rồi thì giữ làm gì vượt qua đỉnh biến động lớn như vậy thì chả có lý do gì giữ dầu dầu khí nhá cát ơi à, dòng dầu khí dòng dầu khí thì ờ, chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu này nếu nó có lên được thì nó sẽ hình thành kiểu này chúng ta thấy, cái giá khí đốt nó vẫn còn còn cái quá trình này hiện tại nó đang hình thành những cái biên độ từ lên này giảm lên giảm tất cả cái lên này này khối lượng thấp thì nó giảm tiếp lên này khối lượng thấp nó giảm tiếp vì không có dòng tiền vào không có dòng tiền vào thì nó lại giảm thôi nên nếu cổ phiếu này có lên nhá đây cổ phiếu cát này nó có lên thì các bạn biết rằng nó cũng chưa lên được bởi vì nó lên đến đỉnh này nó lại test lại lên đỉnh nữa lại test lại và chúng ta thấy rằng là để mua lại thì có lẽ chúng ta phải mất nó cũng khá khá nhiều thời gian đấy đó cổ phiếu này nếu hôm trước chúng ta phân tích rồi nếu lên lại thì cái đỉnh đỉnh này có thể nó vượt đỉnh 125 này nó lại test tiếp và lên thậm chí là vượt đỉnh lại test tiếp và nó phải mất thời gian bởi vì cái quá trình này là quá trình đợt vừa rồi nó cũng bán khá mạnh đấy đây đợt vừa khá mạnh nhưng quá trình đợt những cái dòng tiền lớn tham gia vào đây thì nó chưa đủ mạnh và hiện tại sau mỗi quá trình lên nó lại test lại và có thể nó lại hồi nó test lại trước khi nó tạo ra một sóng nhỏ đấy có thể nó tạo ra sóng nhỏ ở đây nên chúng ta sẽ gì ạ cổ phiếu này chúng ta cần kiên nhẫn còn có thể nhé thị trường giảm nó còn thậm chí nó còn test lại vùng này cơ nên ở đây chúng ta giá khí đốt nó đang rất là tốt mọi thứ nó đang rất là ngon nhưng không phải là vì nó tốt mà chúng ta mua thời điểm này anh chị em hiểu chưa tức là ở đây chúng ta gọi là mọi thứ về chất xúc tác các yếu tố về cơ bản nó tốt nhưng không phải là tốt để chúng ta vẫn mua điểm điểm này nên khi bạn nào bạn nghe bạn theo dõi bạn không hiểu bạn cứ bảo là hôm trước bảo nói là tốt nhưng tốt nó đã đạt điều kiện để mua chưa câu chuyện nó là như vậy nên cái người đầu tư nó thành công đó là do cái sự sự khác nhau giữa người đầu tư thành công và người đầu tư không thành công đó là thời điểm quyết định mua anh chị em hiểu không ạ cái thời điểm quyết định mua là cái thời điểm quan trọng chứ không phải là nói tốt là chúng ta mua bởi vì nếu chúng tốt mà chúng ta mua thì có lẽ là chúng ta mua cần gì phải nghĩ gì nữa cái thời điểm là cái thời điểm quan trọng nhất nên ở đây các bạn nào mà theo dõi kênh của DVD thì các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ cái thời điểm nó quyết định cái khả năng các bạn thành công hay không chứ không phải là các bạn cứ mua mua bán bán theo kiểu sau đó vì nghe cái video này tốt bạn sẽ nói là tốt không có chuyện này đó ạ nhá nên các bạn đã nghe thì phải gì ạ lưu ý cổ phiếu thứ hai BSR cái cổ phiếu này Dũng sẽ phân tích sau những cổ phiếu này thì thường nó sẽ kéo lên này nếu mà trong nhập nó lại test lại đáy này chắc là tiếp tục đến lại đáy này và nó sẽ lên đến vùng này để nó tạo ra mô hình vàng nếu chúng ta để ý một cái cổ phiếu uh, nó cũng hình thành cái từ nó lên nó tạo ra vai này và sau khi nó thành vai cái này nó sẽ bứt phá qua vùng 29 này thì lúc này cổ phiếu nó có thể lên đến uh, 50 60 thậm chí là 70 chúng ta sẽ phải đợi nên nếu mà cổ phiếu đang bị gãy này nó đang bị gãy khối lượng lớn này và nó chưa tạo ra xu hướng thì không phải chúng ta mua giá rẻ đâu ạ đây không có rẻ gì cả không có rẻ đắt ở đây cả câu chuyện ở đây là gì ạ đúng không đắt hay rẻ thì chúng ta cũng chưa biết được nhưng rõ ràng dù là chúng ta đang có kịch bản này kịch bản nó sẽ như thế này tại vì khối lượng ở đây lớn này nên nó lên nó không lên được đâu kiểu gì nó cũng tích lũy ở đây đấy nên các bạn thấy là tất cả kịch bản này nó đều ra hết còn nếu mà kịch bản xấu thì chúng ta chưa nói nếu kịch bản xấu có thể nó đi xuống như này như đây chúng ta gọi là kịch bản xấu kịch bản này thì khả năng nó sẽ thấp hơn nhưng rõ ràng chúng ta cũng cần phải gì ạ rõ ràng cần phải gì ạ? nắm được cái kịch bản như vậy chứ không phải là chúng ta cứ thế mà chúng ta nhảy vào chúng ta mua Dũng tin chắc là giá dầu nó sẽ vẫn neo mức khoảng độ 90 100 ở mức thời gian dài nên cổ phiếu dầu khí khả năng nó vẫn còn được hưởng lợi trong thời gian tới nhưng nó không phải là ngay tức khắc mà nó cần thời gian để có thời gian để như giả sử như là cổ phiếu VCS à, nó cần phải gì ạ một là nó cần gì ạ cho thuê đúng không cho thuê những cái ụ dầu thứ hai là những cái xây lắp dầu khí nó cũng cần phải thời gian để có lợi nhuận nên khi mà cổ phiếu này sau khi lên thì nó cũng sẽ còn thời gian để tái tích lũy ở đây nó kéo lên này sau đó thì cái vùng này nó khi nó kéo lên nó không đạt thì nó lại tiếp tục test test khối lượng lớn lần thứ hai là test thì khối lượng thấp hơn đây thứ hai test khối lượng thấp hơn nếu test khối lượng thấp hơn mà nó không bị phá vỡ thì nó lại tiếp tục hồi và chúng ta cũng thấy rằng là những cái quá trình này thì nhìn về cơ bản thì vùng này nó biến động lớn này biến động lớn lên xuống lên xuống và biến động lớn xuống thì lên xuống nhiều như này thì chúng ta tạm thời là hạn chế giao dịch hạn chế giao dịch anh chị em có hiểu không ạ tức là ở đây chúng ta nói là cổ phiếu này tốt ngon nhưng nó chưa đủ thời điểm giao dịch chúng ta giao dịch chúng ta bị thua thì chúng ta cứ nghe nghe tức là nghe video nhưng nghe rất là ngắn nghe lại muốn là nghe kiểu như là cắt bớt thế thì bây giờ nói một kêu nói trong này xong rồi chúng ta cắt bớt đi xong rồi chúng ta đi cho phát trên các sóng đài thì rõ ràng là cái hiểu người ta sẽ khác nhau đúng không hiểu khác nhau nên năm năm 2021 thì thầy Long có một cái câu chuyện đó là gói mè tức là cái ông ông gì à? ông bảo muốn muốn kiếm một triệu đủ, à, một tỷ USD bằng gói mè thì việc mà không bao giờ kiếm được một tỷ USD bằng bằng bán bán mẹ cả tại vì mỗi một gói mẹ chỉ lãi được 20 nghìn đồng thôi làm sao mà có thể kiếm được một triệu USD à một tỷ tỷ USD những cái người người ta hiểu người ta cố tình làm hiểu sai nên cuối cùng nó tạo ra một cái truyền thông rất là khủng khiếp trên thị trường thế ở đây chúng ta cũng thế rồi sẽ có nhiều nhà đầu tư có sẽ có nhiều ai đó họ lấy cái thông tin này sau đó họ gì ạ họ lôi ra nhưng nếu mà chúng ta không nghe rõ thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng là gì ạ sẽ hiểu sai và đặc biệt là gì ạ đã có một cái đội nhóm nó lấy cái facebook của dũng nó lấy tên dũng sau đó gì ạ nó đi tất cả các hội nhóm đến phím hàng các bạn lưu ý nhá dũng không bao giờ đi phím hàng cho tất cả các đội nhóm cả nhưng có hiện tại là có cái đội nhóm nào đó nó lấy cái facebook của dũng nó lấy tên dũng tức là lấy lấy một cái facebook riêng thôi không không không phải là chiếm đoạt facebook sau đó thì nó đến các diễn đàn một số diễn đàn nó phím hàng phím hàng nó hô hào mua và coi như là cái việc mà DVD ờ, đang hô hào đây không có chuyện đấy nha nên các bạn nếu các bạn theo dõi các bạn hiểu cái điều này là không có chuyện đó ở, ở trong này thì cũng phải công bố chúng ta biết rằng là đấy là những cái nhóm mà nó là cái, nó lấy cái uy tín của DVD để nó nó gì ạ thu hút khách hàng đấy là một cái trong cái câu chuyện mà chúng ta cần phải phân biệt đúng cái sai đấy thế thì chúng ta có thể xem thêm một vài cổ phiếu như PVD Đấy, nó bị gãy này. gãy lớn như này rồi ở đây nó cũng có đợt gãy nhưng khi cổ phiếu bị gãy lớn như này rồi thì chúng ta thấy là cũng gì ạ à, hạn chế giao dịch nó tốt thì tốt thật nhưng rõ ràng là hiện tại nó gì ạ à, nó gãy theo kiểu như này thì tại sao chúng lại mua tại sao chúng lại mua cổ phiếu sẽ bị gãy kiểu này đúng không cổ phiếu bị gãy như này chúng ta lại mua vì nó rẻ không có chuyện đắt rẻ đấy cả nếu cổ phiếu bị gãy xu hướng tốt cơ bản tốt nhưng gãy chứng tỏ là nó có một cái bên trong chúng ta không biết được nên chúng ta dừng nha các anh hiểu đơn giản thôi phân tích thì phân tích nhưng nó không đáp ứng yêu cầu thì cái phân tích đó thường là các bạn khi mà các bạn mua theo cái đầu tư giá trị á các bạn không cần biết gì cả cổ phiếu tốt hay xấu các bạn cứ mua mua sau đó thì dù cổ phiếu giảm các bạn cứ ừ, vì nó tốt các bạn mua vào cái điều đó gì thì bạn cần phải xem lại vì cái này nó không đúng thị trường đó chúng ta sẽ à, nói ngắn gọn thêm à, khoảng độ một chút nữa về cổ phiếu gì ạ ngân hàng à, cổ phiếu gì ạ chứng khoán à, cổ phiếu uh, bất động sản đầu tiên chúng ta sẽ là nói về cái cổ phiếu bất động sản có quy mô vốn hóa lớn vậy các bạn nhìn thấy cổ phiếu bất động sản này nó đang tốt hay xấu ạ các bạn comment nhé cái cổ phiếu bất động sản này Vinhome VHM nó có rất nhiều dự án tốt lợi nhuận có thể tốt mọi thứ có thể tốt nhưng rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy thì sao xu hướng của nó đang tốt hay xấu nào chúng ta nhìn ạ đấy xu hướng của nó đang xấu nó biến động rất là lớn ở phía này lần không qua được đây lần này không qua được gãy tiếp tục tiếp tục tiếp tục chứng tỏ là gì ạ nó không đáp ứng yêu cầu để chúng ta mua đấy là cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đúng không cái chen đấy thế thì vốn hóa lớn thị trường nó không tốt tức là cái mấy mảng rất lớn thị trường nó không tốt thế thì năm vừa rồi á người ta đang thấy rằng là các dự án về chúng ta gọi là người ta đẩy các dự án về bất động sản giá đất gì ạ giá đất nó đang ở giá 20 triệu đồng một mét vuông chẳng thế thì người ta đẩy lên 40 triệu 50 triệu nó tạo ra bong bóng mà nếu cái bong bóng đấy nó bị xì hơi thì điều gì diễn ra đấy bong bóng xì hơi điều diễn ra đợt vừa vừa rồi thì các doanh nghiệp về bất động sản phát hành trái phiếu vô tội vạ nhá đấy, chúng ta thấy là nhiều doanh nghiệp nóng vừa rồi ấy, nó kể cả phát hành nếu các bạn xem cái cổ phiếu này các bạn tự tự phân tích nhá Dũng sẽ không muốn uh, tuyên bố chiến chiến với ai cả nhưng các bạn xem cổ phiếu này đấy nó phát hành phát hành vốn nhưng nó nó đã dùng vốn để làm gì chưa các dự án nó đã làm nó đã dùng chưa nên cổ phiếu này nó mang tính đầu cơ đấy kéo lên này tạo ra đầu cơ để phân phối đấy. tức là kiếm được lợi nhuận trong quá trình làm giá nó tốt hơn lợi nhuận trong quá trình gì ạ lợi nhuận trong quá trình mà đầu cơ nó tốt hơn lợi nhuận so với lợi nhuận của doanh nghiệp rất là nhiều nên họ sẽ gì ạ? lựa chọn lợi nhuận trong quá trình đầu cơ đơn giản thôi nhưng các bạn thấy là họ phát hành vốn họ tăng vốn lên những cái tiền đó chúng ta thấy là họ đã sử dụng làm gì về xem báo cáo tài chính học báo cáo tài chính rồi tự xem không phải phân tích nhiều chúng ta là người nhưng tại sao nó vẫn cứ lên tại sao nó vẫn cứ tốt bởi vì dạng cổ phiếu đầu cơ nó mang tính đầu cơ nó lên nhanh và nó xuống nhanh đơn giản thôi Đấy, chúng ta cần phải xem tại vì người ta sẽ đưa ra cái mảnh đất này bao nhiêu mảnh đất kia định định giá lên thì định giá làm nào định giá cho các công ty con định giá cho các công con mình sẽ thành lập các công ty con để định giá cổ phiếu này bằng cách là mua và định giá tài sản nó cao lên thế là thành gì ạ à? giá nó cao chúng ta hiểu không ạ mở nhiều công ty con lên sau đó công ty con ấy mua mua cái bất động sản của công ty mẹ và với cái giá cao thì tự nhiên là định giá nó cao định giá cao thì gì à, ạ vay được ngân hàng định giá cao thì thu hút nhà đầu tư đơn giản đấy thôi có nhiều cách nên chúng ta thấy là cổ phiếu đang gì ạ đang kéo lên như này đang phân phối này họ đang phân phối rồi phân phối như này rồi mà chúng ta lại cứ bảo là đầu tư dài hạn làm sao đầu tư dài hạn được cái cổ phiếu này nó chỉ được định giá khi nào khi cái xu hướng của thị trường chung nó tăng rồi còn cổ phiếu này một mình không lên ở đâu một nếu mà nó thị trường mà nó đang không không có thị, thị trường lên mạnh nó không lên đâu chúng ta cần hiểu đơn giản như thế đó nên ở chỗ đây chúng ta đây là chúng ta đầu tư theo xu hướng nó sẽ luôn thành công kể cả lúc mà thị trường nó đang gì ạ nó đã đỉnh thì tất cả cổ phiếu penny nó tăng rất là mạnh nên chúng ta gì ạ dành khoảng 2 đến 30 phần trăm lợi nhuận đi đầu tư cổ phiếu penny là chúng ta kiếm được ở những rất là cao nên đấy là một chiến lược rất là hay anh chị em đầu tư uh, ờ, CDO cũng tương tự như vậy nó lên này Đấy, nó lên nó gãy và nó đang cố kéo lên để tiếp tục gãy kéo lên để gãy chứ không phải kéo lên và cổ phiếu này chúng ta cũng nhìn thấy lịch sử của nó đây này đấy lên bao nhiêu nó trở về bao nhiêu làm gì có chuyện lên này lên này về lên về thế thì khi mà chúng ta đầu tư theo này chúng ta biết ngay đấy. và năm nay là cái năm khác biệt năm nay của khác biệt của toàn khác biệt tại vì chúng ta thấy là cả cuộc đời chúng ta mới có covid một lần đúng không đúng cả cuộc đời chúng ta mới có covid một lần nên khi mà nhà nhà người người người ta không kinh doanh được người ta mang tiền đi đầu tư chứng khoán bất động sản nó làm cho thị trường nó tăng nó giống như năm 2006 07 à, lúc đó thị trường nó chỉ có một vài cổ phiếu thôi bạn cổ phiếu về chứng khoán à nên tiền thì nhiều với tiền về về về nuôi chúng ta mới vào vào WTO nên tiền rất là nhiều nên người ta bơm tiền vào không biết làm gì cả thế đầu tư chứng khoán chứng khoán nó cứ tăng sau đó nó rơi rơi rất là mạnh đấy chúng ta có thể nhìn thấy năm 2006 đây bảy đây là những năm thực sự là là đây anh chị em xem đấy nhà đầu tư như này, này đấy lên nó lên như này cơ mà nhìn thấy chưa nó lên như này cơ mà sau đó nhà nhà đầu tư thành công nó lại gãy như này sau đó có một nhịp hai đấy nhịp hai giống như các cổ phiếu rồi ạ nó lại lên như này đấy hiểu chưa anh em hiểu nó sẽ có một nhịp hai kéo lên rồi sau đó thì nó có một nhịp tiếp là gì ạ kéo lên kéo lên hiểu chưa anh em hiểu ạ tức là sau khi đạt đỉnh nó sẽ có một nhịp kéo lên hoặc nhịp tiếp kéo lên sau đó nó mới gì ạ biến mất trên thị trường thì những cái cổ phiếu tương tự như vậy nó cũng tương tự như vậy nhịp một đấy ạ sau nhịp hai sau nhịp tiếp tục kéo lên nhịp tục kéo lên sau đó thì nó lại tiếp tục biến mất thị trường tất cả cái quan trọng là chúng ta vì chúng ta không mà quan chúng ta không bao giờ theo dõi những cổ phiếu trước đó nó hoạt động như nào những cái cổ phiếu trước đó nó hoạt động tương tự như vậy nha cổ phiếu trước đó chúng ta cứ đừng có tin ai cả chúng ta đi xem là các cổ phiếu trước đó nó hoạt động như thế không thì chúng ta biết hay chúng ta nhìn thấy giả sử chúng ta lấy một cổ phiếu bất kỳ KHB đi ạ đây KHB đó, nó cũng tăng kiểu dạng như vậy đây nó lên này lên nó gãy luôn thẳng luôn đấy sau đó một thời gian nó tái tích lũy nó tăng tiếp rồi nhịp hai gần đỉnh và nhịp ba là nó sao nó về đáy và bây giờ sau khoảng rất nhiều năm rồi nó quay trở lại rất nhiều năm rồi nó mới quay trở lại thì quay còn lâu mới bằng cái nhịp đầu đấy còn lâu mới bằng nhịp đầu nên chúng ta thấy là nếu mà đầu tư dài hạn thì có thể có một vài cổ phiếu nó có chất lượng thì có một số cổ phiếu nó không có chất lượng nên tất cả cái điều này chúng ta cần phải gì ạ phải hiểu Đấy, trong cái nhóm này thì cái nhóm này nó cũng tương tự như vậy thôi ạ nó kéo nhịp một này nhịp hai những cái nhịp này là nhịp mà gì ạ? nhà đầu tư chúng ta mua có thể thắng còn nhịp này là nhịp gì ạ nó cố kéo kéo nốt tại vì lúc này là gì ạ? đã chốt lợi nhuận đây rồi còn dùng lợi nhuận để tiếp tục kéo nốt và sau khi kéo nốt thì rơi vào đây là cái quá trình kéo nốt để chốt lợi nhuận kéo nốt để chốt lợi nhuận thôi chứ thực tế là những cái đợt kéo này rất khó để đầu tư dài hạn hay trung hạn trong thời gian tới nên ở đây hôm nay thì gì ạ? giao lưu để anh chị em thấy rằng là nếu bây giờ chúng ta đây Dũng không không phân tích theo kiểu như là là là là tìm ra cổ phiếu tốt hay xấu nhưng thực ra thì có những cái cổ phiếu như một một số các bạn vừa rồi hỏi ấy, có những cổ phiếu tới đây nó sẽ có thể là trở thành những cổ phiếu uh, thành công chẳng hạn chúng ta có thể lưu ý đây chúng ta thấy có thể đây là những cổ phiếu có thể thành công trong thời gian tới bởi nó đang có quá trình tích lũy rất là dài và hiện tại nó dòng tiền lớn ra gia vào có thể cổ phiếu này sẽ test lại cái đỉnh 142 này đợi thêm có 142 này sau đó nếu trong trường hợp nó kiểm tra 142 thành công thì lúc này chúng ta mua đó là ok nha lúc này mua sẽ là ok hay là chúng ta có những cổ phiếu như là vừa rồi đấy đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là đã vượt đỉnh và có khả năng lại test lại kiểm tra lại mốc 100 trước khi đi xa hơn chúng ta cũng có thể có nhiều cổ phiếu khác ở trong cái đợt này à, như là cổ phiếu FPT nếu FPT nó đang trong quá trình rút bỏ đây đây là một cái quá trình rút bỏ này rất là mạnh nếu rút bỏ mà thành công được thì cổ phiếu này nó sẽ test lại cũng sẽ test lại khoảng 100 ở đây đâu đây đó nha thì lúc này chúng ta tính sau còn hiện tại thì chúng ta sẽ không mua này nên về cơ bản thì chúng ta sẽ đợi cổ phiếu test hay là nếu một bạn có hỏi Masan thì Masan nhá đang kênh như này là xấu nhá trước đây thì Dũng đã tính là cái cổ phiếu Masan sẽ tích lũy ở đây nó ngon nhưng thực tế là nếu mà bây giờ cổ phiếu mà nó bị gãy kênh như này thì nó sẽ không đáp ứng được tiêu chí hiện tại thì chúng ta thấy là đã có dòng tiền lớn cái dòng tiền này nó mang chí là mua thỏa thuận nhá thỏa thuận thôi thỏa thuận trên sàn thôi còn để cổ phiếu này có lên được thì rõ ràng hiện tại nó chưa đủ điều kiện để mua hay là cổ phiếu ờ, MSR đúng không đấy thì nó hiện rất là xấu nhìn đây chúng ta biết là rất xấu này nhìn cái là biết là xấu nên chúng ta có mua nó cũng gì ạ không mang lại lợi nhuận chúng ta đấy, thì các bạn thấy rằng các bạn kiểm tra tất cả cổ phiếu của mình xem là nếu các bạn mua mà các bạn có lợi nhuận thì thực sự là tỷ lệ rất thấp đây cổ phiếu này nó lên này kiểu này cũng là xấu này đấy nó đang kênh đi xuống thì đây gọi là sóng hồi này. hay là D2D D2D dao động lớn như này kênh đi xuống như này nhìn tức chúng ta chỉ cần lướt qua là biết là cổ phiếu xấu kênh này những cái vùng này nó dao động lớn tức là dao động lớn dao động lớn như này dao động lớn bởi những cái đỉnh này nó đang thấp hơn đây đỉnh này đang thấp hơn thứ hai là cái khối lượng này nó đang dao động rất là mạnh nên chúng ta thấy là chúng ta biết là xấu ngay <coughs> đấy thì bạn thấy rằng là mình mình phân tích theo nó thực thực tế trên thị trường mình không ghét hay không yêu cổ phiếu nào cả nhưng nó đến như thế nào mình phải phân tích như thế đấy là sự thật đấy, nó đến đâu mình phân tích như vậy nó là sự thật chứ mình phải nói về sự thật chứ không mình mình đưa ra cái cổ phiếu mình thích để mọi người mua vào thì cái này là cái rất là rủi ro ở đây là cổ phiếu các bạn thấy này nó lao động lớn này đây là dao động lớn này nó tạo ra cái nền này những cái nền này nó nếu cổ phiếu đi nó không đi được xa còn trong trường hợp sau này nó test này đây chúng ta gọi là nó biến động test nếu cổ phiếu này nó thành công thì sau khi test nó phải hồi ngay nha test phải hồi ngay và nó sau hồi thì nó sẽ có quá trình tích lũy ngang thì lúc này bạn thấy là bạn có mua bạn phải mất rất nhiều thời gian mới mua được nó lúc này bạn mua ở vùng này cơ nên về cơ bản thì vùng này nó vẫn chưa đảm bảo cái độ an toàn cho chúng ta đấy thế thì các bạn có hỏi thì chúng ta cũng cứ trả lời cách thẳng thắn thôi Đấy, thẳng thắn cổ phiếu này cũng tương tự như vậy thì câu chuyện ở đây nó lên này nó gãy xuống như này xu hướng trung hạn dài hạn thậm chí là đang ke, kênh đi xuống bạn có mua thì bạn cũng sẽ thấy rằng là nó rất là xấu thế câu chuyện khi các bạn nghe video này hay là theo dõi kênh của DVD thì một số các bạn sẽ tập trung vào tìm ra ở xử trong phân tích khoảng một nghìn cổ phiếu sẽ tìm ra một cổ phiếu sai phân tích sai chẳng thế để bắt đầu uh, có thể nói rằng là không tốt chẳng hạn thế nhưng các bạn có bao giờ xem là hàng nghìn cổ phiếu phân tích như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công và tỷ lệ nó đúng bao nhiêu phần trăm đấy chúng ta cứ thử bỏ cái tư duy chúng ta xem là hàng nghìn cổ phiếu như vậy chúng ta phân tích là tỷ lệ thành công và tỷ lệ gì ạ là bao nhiêu thì lúc này chúng ta mới thấy được đây cổ phiếu này thôi nó đang dao động như này nếu mà cổ phiếu dao động như này các bạn cứ thử mua ở vùng này xem có lãi hay không tỷ lệ là thấp nhé tỷ lệ thành công cực kỳ thấp nếu đã mua ở đây nó vượt đỉnh khi cổ phiếu vượt đỉnh mà nó lại khối lượng lớn này lớn như này kéo này thì trong VSA nó gọi là áp thớt áp thớt đấy. nó là áp thớt mà mà áp thớt thì áp thớt thì làm sao lên được đấy chúng ta nhìn thấy thôi thế thì các bạn về thử xem là soi lại xem là nếu các bạn giữ thì các bạn được bao tiền hoặc là các bạn không giữ cổ phiếu này cực gì xấu rồi lên dao động vượt qua đỉnh dao động lớn như này cái gãy này là cực kỳ xấu rồi bạn mua là bạn sẽ bị mất tiền rồi DRC đấy các bạn nếu mà biến động gặp gặp đỉnh này đây là cái đỉnh này đây là phân phối sớm cổ phiếu phân phối sớm gặp đỉnh như này là thua lỗ cho các bạn luôn một cái cổ phiếu ví dụ luôn các bạn ấy gặp cổ phiếu phân phối sớm gặp đỉnh là thua lỗ nó có bằng chứng hết chứ không phải là nghĩ ra đâu đây là phân phối sớm này gặp đỉnh là lỗ nhìn thấy không nó đã lên đỉnh này nó rơi khoảng trống như này sau khi nó cố gắng nó kéo lên đấy các kiểu này nó phân phối ở đây không được nó cố gắng nó kéo lên xong bán thôi nên chúng ta thấy là câu chuyện nó chỉ đi như vậy thôi gọi là phân phối sớm đấy. hay là một số cổ phiếu như DGC cổ phiếu này thì được nhiều cái tổ chức nước ngoài người ta mua thời gian vừa qua nhưng đến cái vùng này thì nó đang gì ạ thì nó đã tổ chức nước ngoài sau khi nó, người ta mua vượt qua đỉnh này thì đến vùng này khối lượng nó đang rất là lớn nhé khối lượng là rất là mà khối lượng lớn thì rõ ràng nếu có lên nó phải tập cần tích lũy thêm nhé nếu khối lượng lớn nó chưa lên ngay được nhé. nó chưa lên mạnh ngay được tại vì nếu chúng ta mua ở vùng này á tích lũy ngắn này nó không lên mạnh đâu tích lũy ngắn nó không lên mạnh nên chúng ta gì ạ à? đợi thêm thời gian tích lũy đợi thêm thời gian tích lũy còn nếu trong trường hợp mà đợi thêm để xem có mua đấy không còn hiện tại là không mua còn nó có phân phối không phải đợi thêm tiếp thời gian đấy thời gian cổ đây cổ phiếu này chẳng cổ phiếu này chúng ta này khối lượng lớn như này vượt đỉnh khối lượng lớn như này thì gọi là gì ạ đấy chúng ta thấy là vượt đỉnh này cố gắng vượt đỉnh khối lượng lớn nhá. mọi người đừng phân tích đi ạ nó là cái quá trình áp thớt tức là nó kéo lên vượt đỉnh để phân phối và tất cả chúng ta thấy rằng là thế thì ở câu chuyện đây nhìn chung là gì ạ cũng thấy là cái khả năng chúng ta bị thua lỗ là nhiều khả năng chúng ta đang bị thua lỗ là nhiều không biết là chúng ta đang thành công hay không nhưng nếu theo dõi và phân tích cách chúng ta đang mua cách chúng ta giữ cổ phiếu ở đây thì rõ ràng là chúng ta đang bị thua lỗ đấy là Dũng uh, nhìn vào cái khả năng phán đoán của mình thôi ạ nếu có đúng hay sai thì anh chị em đừng buồn nhé nhưng thực tế là gì ạ Dũng thấy điều này cái khả năng đầu tư gì ạ đầu tư thì nếu mà nó gặp như này thì nào chúng ta làm đấy ạ chúng ta làm gì ạ nó phải siêu cổ phiếu hay là cổ phiếu này bắt đầu đạt đỉnh ạ nếu cổ phiếu nó vượt đỉnh mà nó đã bán tháo khối lượng lớn như này rồi thì nó là giai đoạn cuối của chu kỳ của nó đây chúng ta nhìn thấy khối lượng của nó đấy bình thường khối lượng của nó là khoảng hơn một triệu thì nó đã bán 2 triệu cổ phiếu này. đấy thế thì đấy là gì ạ lý do chúng ta còn chúng ta bắt đáy bắt đáy thì trong nhịp này vừa rồi nhịp này vừa rồi bắt đáy là ok nhưng sẽ có những người bắt đáy là gì ạ là nó xẻo thịt chúng ta và thực tế nó đã thực tế đã xẻo thịt rồi thế thì chỉ trình này mang tính chất là giao lưu phân tích thì nó cũng chưa được sâu lắm nhưng về cơ bản thì cũng là góc để chúng ta có thể thấy rằng là nếu chúng ta hỏi theo kiểu là mua cổ phiếu gì cổ phiếu này tốt hay không thì chúng ta chỉ học luôn được cái là gì ạ cổ phiếu này tốt thì dù hôm nay chúng phân tích thì chúng ta chỉ biết mỗi là cổ phiếu này nó tốt hay xấu thôi ạ nhưng chúng ta chúng ta sẽ không có khái niệm không có gì ạ kiến thức để phân tích cho gì ạ toàn bộ các cổ phiếu khác nữa đúng không chúng ta sẽ không có cái tư duy để phân tích cho toàn bộ cổ phiếu khác nữa nên hôm nay phân tích cho cổ phiếu chúng ta gì ạ vix hôm hôm nay phân tích cho chúng ta hpg hôm nay phân tích cho chúng ta đấy thế giới di động chẳng thế thì chúng ta chỉ biết mỗi cổ phiếu này thôi nhưng ngày mai cổ phiếu khác nó lại tốt hơn hay là nó lại xấu hơn chúng ta không biết được nên cái quan trọng là chúng ta cần phải học tư duy học về phương pháp học về tư duy học về phương pháp chứ không phải học về gì ạ à. mua cái gì tại vì trong cái cấp độ tư duy của cấp độ tư duy là mua cái gì à, mua cổ phiếu nào là cấp độ thấp nhất trong tư duy và khi chúng ta hỏi cấp độ như vậy đấy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không kiếm được tiền đơn giản đấy thôi không kiếm được tiền mà câu hỏi mà quan trọng đó là tại sao các bạn mua cổ phiếu đó thì khi mà tại sao các bạn mua cổ phiếu mà các bạn lại không thành công tại sao các bạn mua cổ phiếu nó lại chưa tốt thì chúng ta cần phải hiểu rõ về làm thế nào để tìm ra cổ phiếu tốt làm thế nào để tìm ra cổ phiếu thành công làm thế nào để mua cổ phiếu tăng trưởng được thì tất cả cái đấy chúng ta cần phải học cách tư duy nắm rõ được nó thì chúng ta thì đầu tư nó an toàn hơn thì hôm nay cũng là cái buổi ờ, ngày tết dỗ tổ hùng vương thì cũng xin chúc anh chị em và gia đình có ngày nghễ ngày lễ nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình cũng như là cái thời cái cái phương cái phân tích của Dũng hôm nay cũng sẽ giúp ích được cho chúng ta một phần nào đó trong cái quá trình đầu tư nhưng nếu chúng ta thấy là trong thời điểm này thì cái lời khuyên cuối cùng nó là thị trường về góc độ nào đó nó có những rủi ro nhất định nên nếu mà gặp những cái cổ phiếu mà trong cái danh mục này Dũng phân tích ấy, mà chúng ta thấy rằng là nó không đáp ứng được các yêu cầu thì chúng ta nên giảm bớt thị trọng đi đấy giảm bớt thị trọng đi bởi vì thứ nhất là chúng ta gì ạ nên dành thời gian các bạn có thể mua sách mua sách để đọc để tìm hiểu xem là phương pháp của mình còn không có chuyện là đi nghe phím hàng chúng ta thành công đâu cái chuyện nghe phím hàng nghe mách nước mà thành công thì thực sự là không có đâu Đấy, Dũng sẽ cam kết cái điều này trên thế giới chưa ai làm được điều này nên chúng ta cứ tin được tin chắc là gì ạ nghe phím hàng là không thành công được nên các bạn nên mua những cái sách đầu sách của Mac Mini William O'Neill và đầu sách khác nếu không có gì thì trong năm nay Dũng sẽ gì ạ xuất bản một cuốn sách để cho chúng ta hiểu hơn về thị trường nắm rõ về cái phương pháp mà Dũng đã áp dụng cái thứ hai là gì ạ các bạn có ai đó mà chơi thành công thì các bạn có thể à, đến gặp họ nhờ họ chỉ dẫn cái đấy là cách khá là mình nghĩ là ok tức là chúng ta là trung bình của năm người những người thành công thứ ba nữa là các bạn có thể gì ạ cứ theo dõi tất cả những video của Dũng giống như video như này các bạn theo dõi các bạn nghiên cứu nghiên cứu xem là ừ, nó sẽ có bốn chủ đề có lẽ sau nghỉ tết này dũng sẽ làm bốn chủ đề vsa cơ bản cho người mới đầu tư tăng trưởng và hỏi đáp tức là giống như thế này bạn hỏi gì dũng đáp đó nhưng nếu chúng ta hỏi sâu hơn thì tốt hơn ạ chứ không hỏi về cổ phiếu chúng ta hỏi là tại sao cổ phiếu gì ạ nói là cổ phiếu gì ạ à, dầu khí nó gì ạ nó tốt nó tăng trưởng trong năm nay mà bây bảo là không mua được đấy chẳng hạn thế thì chúng ta sẽ phân tích lý do tại sao dễ hơn với việc là tại sao ờ, hôm trước có bạn hỏi là tại sao thầy bảo là cổ phiếu VIX mua nhưng thực tế là nó mua là mua thôi có khả năng mua thôi nhưng thực tế là chưa đến điểm mua không có tiêu chí để mua thì không mua nhưng bạn ấy lại mua vào thì bạn ấy lỗ đơn giản thôi vì bạn ấy không hiểu là nó chưa đạt tiêu chí nên không mua mua vào bị lỗ hoặc là có trường hợp mua vào nhưng vì mua xong nó bị lỗ thì mình cắt lót cái câu chuyện là cắt lót là chuyện rất bình thường trong đầu tư tất cả những người thành công nhất họ đều cắt lót như là ông Mark Mini, William O'Neil, Lee Moore, tất cả không ai không cắt lót cả kể cả ngày Warren Buffett ông cắt lót rất là nhiều nhưng vì ông không viết sách nên chúng ta không biết ông cắt lót cái gì nhưng mới những người mà tác giả đi kiểu, kiểu viết sách của ông đó tức là cái, toàn những người mà người, người ta không biết ông ông ấy làm gì ông lại đi viết viết xong nó xuất bản ra thế nên không biết ông ông cắt lót ở đâu đấy không biết ông cắt lót ở đâu nên cứ mua sau đó thì đợi cho cổ phiếu đầu tư dài hạn trung hạn sau đó đi biến mất thị trường đấy là cái thứ cái, cái cuối cùng thì là cái chương trình uh, khóa học bí mật à, khóa học đầu tư như mày nhà vô địch thì nó diễn ra vào ngày 14 tối hôm nay thì Dũng sẽ giao lưu những cái bạn đã đăng ký uh, và cũng như là các uh, bạn đồng hành với Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn uh, đăng ký thì tối nay chúng ta có thể giao lưu buổi trước khi ngày 14 chúng ta bắt đầu chương trình đó là wow, vâng, đầu tư như một mình vô địch thì cái module như nào đó thì sẽ có một buổi Dũng sẽ chia sẻ những cái chương trình để học cái gì tại vì module à, khóa học này nó khác so với những khóa học trước để chúng ta tối ưu hóa được cái, cái đầu tư của mình tốt hơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chương trình này của DVD Dũng mong rằng rằng trong thời gian tới sẽ nhận được rất nhiều các câu hỏi của vị bạn để Dũng sẽ làm những câu hỏi giải đáp làm những cái câu hỏi về thị trường làm những câu hỏi để chúng ta có thể đầu tư thành công tức là chúng ta phải cần phải có ước mơ có khát vọng trở thành ai trong đầu tư chứng khoán còn nếu chúng ta cứ vẫn nghĩ rằng là đi phím hàng thực sự cái lời khuyên cuối cùng là tránh xa phím hàng tại vì phím là thu lỗ Dũng cũng mong rằng là tất cả những video khi mà Dũng chia sẻ này nó không phải là phím hàng và Dũng sẽ gì ạ phân tích kỹ hơn cho chúng ta để chúng ta biết các kịch bản diễn ra như nào chứ còn phím hàng là gì ạ cứ mua mua xong nó phân tích nó không rõ ràng dẫn đến là chúng ta sẽ mất phương hướng trong đầu tư tiền của là một chuyện niềm tin là một chuyện hạnh phúc gia đình sức khỏe nhiều thứ khác lắm chứ không phải đầu tư chứng khoán là đầu tư được mất tiền này mất sức khỏe này mất nhiều thứ khác nữa à, xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo chúc các bạn có ngày tuần ngày nghỉ cuối tuần bình an hạnh phúc nếu các bạn nào lần đầu tiên nghe kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh để ngày mai Dũng phát thì bạn sẽ là những người mới nhất sớm nhất nhận video tiếp theo của Quang Dũng xin cảm ơn rất nhiều